Kính thưa đại chúng, à, hôm nay các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Chúng tôi ôn là một tí bài hôm qua vì hôm qua chúng ta bị trục trặc về uh, kỹ thuật á, cũng ổn. Phải ôn lại thay nhưng mà dĩ nhiên ôn lại thì ôn chút xíu chứ không có nói nhiều như hôm qua được à, các vị vào ở trong trung bộ kinh cái bài kinh ờ, đại kinh sư tử hống cái bài đại kinh sư tử hống trong đó đức phật ngài có dạy về 10 cái sức mạnh ờ, của một đức phật gọi là thập lực á mười cái sức mạnh tinh thần của một đức phật Ừ, với vừa cái sức mạnh đó, giống như một người mà có đầy đủ tiền bạc, sức khỏe, uy tín, đi vào ở một cái hội chúng nào thì cũng cảm thấy tự tại, an tâm, không có e dè khiếp sợ. Ừ, có sức khỏe này có tiền bạc, có học vị, có uy tín, có chức vụ, có quyền lực thì có năm cái này thì đi vào bất cứ một cái hội chúng nào cũng cảm thấy gọi là an lòng cũng thấy là tự tin ừ. ở đây một cái vị chánh đẳng chánh giác khi mà ngài hội đủ được 10 ờ, cái sức mạnh tinh thần đó thì ngài có thể có mặt ở vô lượng vũ trụ ở tất cả các hội chúng chư thiên ma vương phạm thiên à, rồi là sa môn bà la môn những đại gia tướng lãnh ờ, triều thần vua chúa công hầu canh tướng đối với ngài chỉ nó không là vấn đề ừ. à, pháp là lấy cái trí cái đức của mình để dạy đời thì đâu có cần gì cái này cái kia đúng không nhưng mà nó kẹt ở chỗ này không đủ cái đức độ thì đi làm sao mà đi vào trong các hội chúng mà có những người trí tuệ rất nhiều phước báo rất nhiều quyền lực rất nhiều ừ. thì họ sẽ khó có cái lòng là kính tin lắm ừ. cho nên một vị Phật ấy, là hội đủ tất cả những cái ừ, gọi là điều kiện để mà gọi là làm cha lành của ba cõi làm gọi là thầy dạy cho chư thiên và loài người ừ. thì trong đại, đại kinh sư tử hống thì Đức Phật kể là đến 10 cái trí riêng của Đức Đai nhưng mà riêng về trong cái kênh này đó thì kể cả có sáu thôi nhưng mà sáu cái này đó thì bao trùm luôn cả 10 cái kia và 10 cái kia có cả sáu cái này ừ. trên là 60 nhưng mà nội dung thì không có khác nhau thì cái trí thứ nhất ở trong bài kinh này đó, đó là cái gọi là uh, thị xứ phi xứ lực có nghĩa là đức như lai ừ, nói riêng đức như lai thích ca Muni nói riêng và tất cả chư phật ba đời mười phương nói chung cái, cái, các ngài có cái trí đầu tiên đó đó là cái trí gọi là thị xứ phi xứ lực có nghĩa là ngài biết rất rõ ừ, rất rõ các ngài biết rất rõ ừ, cái gì hợp lý cái gì vô lý cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra ừ, thì như hôm qua tôi có giải thích đó là ờ, ở vị kinh văn ở một vị la hán bình thường vô danh thì các ngài cũng biết rất là nhiều chuyện cái gì là có thể cái gì là không thể ví dụ như các ngài biết vạn hữu ở đời do duyên mà có có rồi phải bị mắc các ngài biết rằng à, là làm lành luôn dẫn đến quả vui hỷ lạc làm ác luôn dẫn đến cái quả khổ ưu các ngài biết rất rõ chuyện đó các ngài biết rất rõ là có có chứng đắc thiền định thì mới có thể về phạm thiên chỉ tu thập thiện à, mà cấp thấp thì về các cõi dục thiên hoặc là loài người à, rồi phải tu đúng bát chánh đạo thì mới là chứng được thánh quả giải thoát đây là những cái rất là căn bản nhưng mà bên ngoài những cái này ra thì các vị cũng đồng ý với tôi đó là cái chuyện hợp lý và cái chuyện vô lý trong đầu của một cái ông tiến sĩ nó không giống như một anh tú tài hoặc nó càng không giống cái chuyện ở trong đầu của một anh mù chữ tới anh mù chữ cái chuyện mà anh cho là hợp lý hoặc là cái chuyện mà anh cho là vô lý đó, chỉ là một phần nhỏ so với cái cái biết của ông, ông tiến sĩ là thí dụ như một cái anh mà không biết chữ làm sao mà anh có thể hình dung được làm sao anh có thể hình dung được cái chuyện mà trong tích tắc người bên kia đại dương có thể nói chuyện và nhìn mặt người bên đây đại dương, cái chuyện đó rất khó, trừ phi trên ta ảnh cầm cái phone, anh cầm trên tay cái iPad. Chứ nếu mà không có hai cái đó thì ảnh làm sao mình cái ngồi ảnh hình dung, ảnh tưởng tượng ra được nha. Ừm, mặc dù cái đó là chuyện hợp lý, ừm, chuyện hợp lý, chuyện có thể xảy ra, nhưng mà nó quá cái mức tưởng tượng của ảnh, nó quá cái tầm hiểu biết của ảnh nha, ở đây cũng vậy cái tầm hiểu biết của vị thinh văn hoặc kể cả vị độc giác bị giới hạn bởi không gian và thời gian thời gian là gì thời gian có nghĩa là vị độc giác tối đa là biết về quá khứ biết về tương lai gói gọn trong hai a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp hai vị thượng thủ tinh văn là ngày sau lợi phất của kiều liên thì cái biết về quá khứ biết về tương lai cũng gói gọn trong một a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp tám dùng vị đại đệ tử thì cái biết cũng chỉ gói gọn trong một trăm ngàn đại kiếp rồi còn dưới mức đó thì bất định chỉ ít hơn nhưng mà bất định là trên là lặp lặp lại đó là giới là giới hạn về thời gian còn cái giới hạn về không gian ấy, là một vị đệ nhất thiên nhãn như là ngài Anuruddha đó đệ nhất thiên nhãn đó, hàng đầu về thiên nhãn đó, thì vị này cái tầm nhìn cái vị này là không vượt khỏi 10.000 thế giới được không thể vượt khỏi nha yeah không thể vượt khỏi 10 ngày của vũ trụ tức là mỗi vũ trụ như vậy có một mặt trăng một mặt trời ấy, thì các ngày không thể nhìn quá vượt không thể nhìn khỏi, qua khỏi cái cái, cái ranh giới đó nhưng mà riêng về chánh đẳng giác thì sao unlimited văn văn cả thang cả tô à, càng cả tí tăng tăng cả thang cả tô cha nà tí đức như lai hướng tâm tới cái gì thì lập tức biết ngay cái đó, cái đó, cái đó cái điểm đặc biệt của vị chánh đẳng chánh giác nha cho nên từ chỗ đó, đó cái chuyện mà vị tinh văn biết có thể xảy ra đó cái chuyện đó nó chỉ là một phần rất là nhỏ so với cái chuyện mà bị chánh đẳng giác biết có thể xảy ra đại khái như vậy nhưng qua tôi có nói cái vị tinh văn nếu không học giáo lý không học trực tiếp từ đức phật thì vị đó làm sao có thể hình dung được cái phép song thông một lúc mà có thể nhập vào hai cái đề mục lửa và nước để mà biến hiện à, gọi là thủy hỏa mà, mà, mà cùng một lúc thì rất là khó thủy tâm mùi hỏa tâm mùi cái chuyện đó là trong ngoài cái tầm ừ, ngoài cái khả năng của vị tinh văn như đó về chính đáng giá cái chuyện đó bình thường rất là bình thường nha qua tôi tôi kể về một loạt những cái chuyện đặc biệt ví dụ như cái thiên từ cái thiên nhãn thiên nhĩ cho tới cái trí quá khứ trí vị lai ừ, ngay cả cái ý hóa thông những cái khả năng biến hiện ra nhiều người của vị tinh văn chỉ là một phần rất là nhỏ so với vị trịnh đẳng giác cho nên cái trí đầu tiên của đức phật là biết rõ cái gì có thể và không có thể cái phần này của ngài đó là không có giới hạn bởi không gian và thời gian nha cái ngài không có bị giới hạn bởi một ờ, tỷ vũ trụ hai tỷ một ngàn tỷ không có vì cái đẳng giác không có bị giới hạn ở đó rồi dĩ nhiên trong đầu của nhiều người trong râm mình thì các vị nghe đó các vị thấy là không thằng nhưng mà giờ tôi biết sao đây rồi tiếp theo là như lai đức như lai biết rất rõ vấn đề nghiệp lý biết tới nơi tới chốn bởi vì chúng ta biết rằng khi nói tới nghiệp có hai khía cạnh đó là tổng nghiệp và biệt nghiệp tổng nghiệp là sao tức là chung chung là đại khái nha ví dụ như hồi nãy tôi nói đó à, tổng nghiệp ví dụ như mình biết rằng hệ bố thí thì kiếp sau sinh ra thoải mái về vật chất à, hiếu học Phật pháp siêng học Phật pháp đời sau sinh ra thì có nhiều trí tuệ có nhiều từ tâm thì đời sau sinh ra đó được tuổi thọ được nhan sắc được nhiều người mến thương à, tu tập về thiền định thì kiếp sau dễ đắc thiền tu chánh niệm thì kiếp sau sinh ra là có trí nhớ tốt và cuối cùng thì dễ dàng tu tứ niệm xứ ừ, đại khái như vậy đó là tổng nghiệp nhưng mà cái biệt nghiệp là sao cái biệt nghiệp có nghĩa là hai người cùng lúc làm một việc bố thí cho cùng một đối tượng cùng bỏ tiền ra cùng mua một dĩa cơm cùng quỳ xuống cùng lúc cúng dường cho một đối tượng nha nhưng mà cái công đức ở hai người này hoàn toàn khác nhau và khác nhau ở mức độ nào khác như thế nào với những chi tiết gì thì vị tinh văn chỉ biết được một phần thôi chứ còn vị cho đánh giá các ngày biết còn nhiều nhiều nhiều hơn như vậy vì cái đến tận cùng như là ngày mốt nha ừ. hiểu biết về nghiệp lý là như vậy như ngày hôm qua tôi nói học hai cái học về sáu cái trí này của đức thế tôn đó, không phải là mình học về cái chuyện của ngài không phải học chuyện của ngài là một mình nữa mà một nữa là mình học cho mình chẳng hạn như cái trí thứ nhất à, đức như lai biết rất rõ chuyện gì có thể và không có thể chuyện gì là vô lý chuyện gì là hợp lý ừ. thì qua cái cái trí được của ngài đó mình rút được bài học gì thì ra thì ra cái biết của mình hạn chế như vậy mà mình biết mình hạn chế có nghĩa là mình đã đi một bước rất là xa cái biết hay cái biết cần thiết nhất hay nhất mà con người cần phải có trước nhất đó chính là biết được cái chỗ khuyết chỗ thiếu của mình xin thưa quý vị nha xin các vị nhớ dùm cái này cái này quan trọng lắm nha biết được mình biết cái gì nó không có bằng biết được chú ý được phát hiện được cái mà mình không biết cái đó nó mới hay các vị nghe hiểu hiểu nghe tôi nói kịp không biết được cái sở đoản của mình đó, nó rất là quan trọng và có nhiều trường hợp nó còn quan trọng hơn cái sở trường của mình nữa uh ừ -huh. bởi vì cái sở trường của mình mình không biết tới nó thì nó vẫn là cái ruột của mình nhưng mà cái sở đoạn nếu mà mình không lưu ý tới nó đó là mình sẽ chết như chơi để trong rất hiểu nữa Thế giờ như con nhà võ mình biết mình xài bộ tay rất là giỏi nhưng mình biết cái bộ chân mình xài dở ẹt à bộ mình giỏi bộ chân mà bộ tay mình dở cái chuyện mà bộ chân mình mình mà giỏi đó mình có thể quên nó không sao nhưng mà cái bộ tay mình mà mình nó không mình không có giỏi chơi bộ tay đó à, mình giỏi về về cướp về thói thối từ bắp bắp chân đó. nhưng mà quyền mình dở thì mình phải nhớ rõ cái đó mình phải biết cái nhược của mình mình chết là chết cái chỗ mình không biết cái nhược của mình cho nên cái cái chuyện mà ta biết cái điều mà ta hiểu ta biết được mà mình biết bao nhiêu nó nó cũng hay đó quan trọng nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái chuyện ta biết mình dốt luôn biết được mình dốt rất là quan trọng ở đây cũng vậy khi mình học về cái chuyện mà đức các đức như lai biết rõ cái gì vô lý cái gì hợp lý cái gì có thể và không có thể thì mình, mình mới nghĩ về mình mình ồ thì ra cái biết của mình còn quá hạn chế có nhiều cái mình tưởng nó đúng nhưng mà chưa chắc có nhiều cái mình tưởng nó hay nhưng mà chưa chắc như ngày hôm qua tôi nói ở ngoài đời tôi làm sao mà tôi có nhiều tiền tôi làm sao mà tôi có được máy ấm gia đình ngon lành vậy là xong tôi cử vậy là nhất rồi cả đời tôi cứ cắm đầu ờ, gục mặt ở trong cái máy ấm gia đình trong cái đống tiền ăn rồi cái le lưỡi đếm từng đồng từng đồng tôi với tôi đó là số 1 nhưng mà có những cái đó còn hơn cái đó nữa đó là khi mà mình có được đời sống tinh thần của một người phật tử mình biết giữ giới mình biết tu thiền mình biết bố thí mình biết từ tâm mình biết chánh niệm đủ chưa chưa đủ vấn đề ở chỗ là mình biết mình chưa đủ trước khi mà các vị không biết được là mình còn có điểm khuyến khuyết còn có điểm bổ sung còn có điểm chỉnh sửa khi mà quý vị không có để ý cái mặt đó mà cứ để ý là mình đã làm được gì đó coi chừng chết coi chừng chết nha cho nên nhớ là cái câu này học về Phật học về Thánh Hiền nói chung là không phải để mình học mình coi mình có cái gì không mà mình còn phải biết rõ nhớ chừng là mình đang thiếu cái gì tôi e rằng cái phần mà biết mình thiếu đó cái phần tôi e là nó quan trọng hơn đó nha ừ tôi có thể quên cái nhà tôi có cái gì cái đó tôi quên cái đó không chết nhưng mà tôi phải nhớ nhà tôi thiếu cái gì sức khỏe tôi tôi ngon lành cái mặt nào cái phần đó tôi quên không sao hết nhưng mà tôi biết sức khỏe tôi cần phải gọi là bổ sung cần phải điều chỉnh chỗ nào cái đó mới là quan trọng còn cái chuyện các vị không đồng ý thì mặc sát nha tôi chỉ nói bằng tắt tôi đẹp trai tôi có sức khỏe tôi có thể quên hai cái đó không sao nhưng mà tôi bị sản thận nè tôi bị tiểu đường tôi bị cao máu nè đó tôi bị tim thòng nè cái đó đó tôi phải nhớ nha bởi vì mấy cái đó mà không nhớ là tôi chết dịch đó. nha cái đó là chúng người chết dịch đó có chuyện mà tôi đẹp trai cái chuyện mà tôi khỏe mạnh tôi cơ bắp tôi cao ráo tôi lắp lắp lắp lắp cái đó tôi quên không sao hết nhưng mà mấy cái nhược của tôi tôi phải nhớ tôi là coi như là là mất ngủ suy nhược thần kinh nè tôi bị tim thòng nè tôi bị ờ, sản thận nè rồi tôi bị bao tử loét nè tôi bị bác sĩ nghi ngờ cái này cái kia đó cái đó là cái tôi phải nhớ nha cái đó quan trọng lắm rồi tiếp theo thì ở về nghiệp cũng vậy mình tưởng mình đã hiểu rồi không không đủ đâu quý vị mình chỉ biết nhiều lắm là mình biết một cái mảnh vụn nhỏ xíu xìu siêu của cái gọi là tổng nghiệp thôi mình biết ở làm nó được đó làm nó được đó làm nó được đó nhưng mà mình quên nghĩ một chuyện đó là ngay trong lúc mình làm thiện đó cái ác nó pha cho mình biết yeah mình pha cho mình biết bố thí mà bằng cái tâm gọi là ganh tị bố thí bằng cái tâm tiết của bố thí bằng cái tâm bực mình sân hận hiềm khích à, bố thí mà để cậu danh bố thí để cậu lợi chỉ riêng bố thí không đó, mà nó kéo theo những cái tiền não chen đó mà mình không mới ngờ cả buổi sáng sắp tới mùa dương y còn mà bốn tháng nữa gì, sáu tháng nữa gì, ờ, còn năm tháng nữa dương y nè các vị coi kỹ kìa em làm thí chủ nắng nâu thấy bà nội nó nóng nó đực người đông rực rần khối nha nghi ngút tiếng ồn um sùm rồi đã vậy rồi lần mình nghe lời ông tiếng ra rất là bực mình mà lúc đó hôm đó mình là thí chủ lớn đại thí chủ cho một ngôi chùa lớn dân y thì mình phải coi cái khả năng buông bỏ của mình nó được bao nhiêu hôm nay mình không có còn nhớ bao nhiêu cái tỷ hiểm bao nhiêu cái bực mình sáng giờ mình gặp cái bạn mặt nào mình không gần mẹ mình chỉ nghĩ đến một việc mình đang gieo cái duyên làm giải thoát mình đang cúng dường cái vô thượng phước điện y cho chúng ta vậy là đủ rồi còn cái chuyện gì ngoài ra bỏ còn không nữa đó nếu mà mình không có kiểm soát được thì ngay trong cái mà mình tưởng mình hiểu được cái nghiệp đó còn rất là sơ sơ, sơ sài nha rất là sơ sài sơ, sơ sài cho nên mình học ở đây mình thấy là đức như là biết rất rõ về các nghiệp thì học cái đó để nhớ lại mình mình tự xét mình đã hiểu được gì về nghiệp à, mình cứ tưởng là cúng dường cho tăng là có phước nhưng mình quên là mình đã cúng dường bằng cái tâm lý như thế nào mình kể cả mình việc mình đi vào thiền viện cũng vậy mình cứ tưởng mình vào thiền viện là mình ờ, là thành hành giả sai vào thiền viện mà có bao nhiêu phần trăm mỗi ngày anh sống chánh niệm và trong những giây phút anh sống chánh niệm ấy anh cái mục đích cái lý tưởng cái cố gắng cao nhất của anh là giải thoát hay là còn anh còn tơ tưởng cái chuyện gì khác nha và ngay cả giữ giới cũng vậy anh đừng có nói với tôi là anh không phạm giới là anh giữ giới tôi đã nói không biết bao nhiêu lần anh đừng có tưởng anh quăng ra là anh bố thí bởi vì cái đó là to give chứ chưa chắc là give up có nghĩa là mới cho nhưng mà chưa có buông nha giữ giới cũng vậy không phạm giới chưa chắc là giữ giới bởi vì anh phải có những cái yếu tố tâm lý như thế nào đó mới gọi là giữ giới thí dụ nếu anh nói với tôi không phạm giới là giữ giới vậy một cái anh đang nằm ngủ thì đó anh đâu có phạm đâu vậy là anh giữ giới à một đứa bé nằm nôi bú bình nó đang giữ giới à vậy nó, nó đâu có phạm gì đâu à, một người hôn mê liệt giường là đang giữ giới à, một người đang nằm ngủ mê là đang giữ giới à, một người đang gọi là là một cái đứa bé khù khờ một người già lú lẫn là đang giới thì họ đâu có phạm gì đâu cho nên mình phải nói rõ giữ giới ở đây là ý thức kiên tránh điều tội lỗi qua tam nghiệp nha ý thức intentionally một cách cố ý kiên tránh điều xấu trong tam nghiệp thì cái đó mới gọi là giới còn cái chuyện mà anh anh, anh ngủ khì cái lúc đó đâu gọi là giữ giới mặc dù anh không có phạm nhớ nha phải biết mấy cái này là mình mới không có tiếp tục tu hành trong cái sự yên tâm không có tu hành trong cái kiểu cách trùm mền ngủ thường mình hay tu cái kiểu trùm mền ngủ lắm có nghĩa là tự cho mình hiểu như vậy là được rồi mình tu như vậy là được rồi nhưng mình nên nhớ cái này chiếc xe bò không chạy thì mình đánh con bò chứ ai đánh cái thùng xe tu là mình đánh cái tâm của mình tâm mình là con bò cái tâm mình là con ngựa cái tâm mình là con khỉ mình phải dạy con bò con ngựa con khỉ đó chứ còn cái thân nữa là này đó nó là cái thùng xe nhớ nha các bạn thùng xe à, để lên xe bò không chạy là đánh con bò chứ mà đánh cái thùng xe đánh cái bánh xe đánh cái cầm xe đánh cái cái trục đánh à, đánh cái cái à, à, cái, cái, cái cái cái đồ ràng cái dây buộc không có nhớ nhớ cái đó rồi tiếp theo đức như lai biết rất rõ biết rất rõ mọi chuyện mọi chi tiết về thiền định về thần thông ừ. thì các vị biết rồi Ừ, thế giới này nó có, gọi là, có ba cái gọi là, vũ trụ hay là mỗi vũ trụ, mỗi thế giới nó có ba ba lớp. Lớp một ba cấp cấp một là của những người hưởng dục. Ừm, hưởng dục đam mê d vùi đầu gục mặt ở trong năm dục vật chất, sắc thinh khí vị súc Cái lớp 2, cái cấp 2 đó là cái thế giới của những cái người mà ly dục sống trong thiền sắc và vô sắc, họ chỉ sống trong thiền định thôi. Ừm sống chuyên tâm trong địa mục rồi từ đó đắc thiền rồi xâm về các cõi phạm thiên nhưng mà đó mới là hai tầng nhưng mà cái tầng thứ ba đó là lâu lâu mới có còn bình thường khi không có thánh nhân ra đời không có chánh đẳng giác không có độc giác ra đời thì cái tầng thứ ba coi như không có người nhớ nha gớm như vậy đó vũ trụ có, có ba cái, cái cái cảnh giới tôi không kêu là cõi mà tôi kêu là ba cái cảnh giới à, ba cảnh giới tâm linh đó. thì cái cảnh một Dạ, thì dành cho mấy gọi là của cái là cái cảnh dục giới của mấy cái người mà hưởng dục vật chất cảnh giới hai là của mấy người chìm sâu trong các tầng thiền sắc và vô sắc nhưng mà riêng cái cảnh giới ba đấy cảnh giới tâm linh đó cảnh giới thứ ba là của mấy người mà chán sợ ừ, mọi hiện hữu thì cái cảnh giới thứ ba này đó là mình chỉ có biết tới khi có chư Phật ra đời mà thôi và bây giờ mình thấy ở trong đây nhắc đến cái gì là Đức Như Lai biết rất rõ mọi chuyện về thiền định và thần thông mình nghĩ mình đâu có thần thông mình đâu có thiền định thì mình đâu có cần học cái này sai học để biết một chuyện là ta đang lè tè lùng chinh ở dưới cái cảnh giới thấp nhất ừ, có cảnh giới hơn cái đó nữa đó là cảnh giới ly dục của mấy người đặc thiền à, và đức như lai khi ngày ra đời đó thì ngày dạy cho mình biết cả ba cái cảnh giới này ngài nói có người chỉ chìm sâu trong các dục vật chất thứ hai là có người khá hơn biết sống ly dục và sống nhưng mà sống chìm sâu ở trong các cái tầng thiền định Ừ. chỉ có cái cảnh giới thứ ba đó là cảnh giới của những người nhàm chán cả dục lẫn thiền cả danh lẫn sắc ừ họ thấy rằng mọi hiện hữu chỉ là phù du ừ, có đó rồi mất đó một trăm năm ở cõi người mình tưởng nó lâu nhưng mà nó chỉ là một cái nháy mắt của chư thiên thôi một nháy mắt của chư thiên thôi của phạm thiền thầy và chúng ta có đồng ý là thời gian nó có hai thứ thời gian đó đó, đó là thời gian là thời gian địa quyển tức là geological geological time và cái thời gian thứ hai gọi là là thời gian gọi là mental time tức là thời gian tâm lý ừ. cái thời gian này geological là sao ta thời gian đó là thời gian mà của địa hình địa cách à, dạ, thí dụ như là uh, biển xanh biến thành ruộng dâu rồi cái thời gian mà để cho gọi là núi lở sông bồi à, hồi xưa chỗ này là đồi bây giờ nó là hồ chỗ này hồi xưa nó là cái, cái biển bây giờ nó thành cái hang là đó thí dụ như vậy như là cái hang việt không ở đà nẵng đó, mình vô mình nhìn lên cái cái, cái tầng hang đó, mấy cái vỏ ốc dày đặc cái trển ngày xưa nó dưới biển rồi nó trồi lên từ từ thì cái thời gian mà đủ để cho mấy cái lớp trầm tích mấy cái lớp vỏ trái đất mà nó hình thành lên những cái ừ, thay đổi như vậy nó cần đến hàng triệu năm yeah, hàng triệu năm à, và đó là thời gian lâu nhất thời gian thứ hai đó là thời gian của thời gian vật chất đó là thời gian của một kiếp người thì thời gian của, của một kiếp người nó chỉ là một phần triệu một phần tỷ của cái thời gian là geological time nhưng mà riêng về cái thời gian thứ hai đó đã chính là cái thời gian gọi là mental time tức là thời gian tâm lý có nghĩa là khi mà mình muốn cái gì đó lâu à, thì mình thấy nó ngắn khi mình muốn cái gì đó nó ngắn thì mình sẽ thấy nó lâu thì thời gian là thời gian tâm lý thì cái trăm năm một ngàn năm mà mình muốn nó dài hay ngắn thì khó nói lắm ví dụ như thời gian bị đọa đó thì ngàn năm nó lâu thiệt nhưng mà nếu ngàn năm lên cõi trời thì nó ngắn lắm nha ngắn là do cái tâm tưởng của mình thôi chứ còn biết dựa vào đâu mà nó ngắn nói dài nha cho nên khi mà tán tháng đức như lai hiểu rõ về thiền định rồi mình phải nhớ thế này thì ra cái mà đức như lai lìa bỏ trước cái thành phật là người lìa bỏ thiền định chứ không phải lìa bỏ dục dục là ngày đã bỏ trước đó rồi nhớ nha à, cái mà phật bỏ để ờ, thành đạo á là các thiền chứ không phải dục nữa vì ngài đã ly dục rồi mới đắp thiền biết nói gì hiểu không ta khổ cho nói các vị có hiểu không cái mà phật bỏ để mà thành đạo là các thiền chứ phải là dục có nghĩa là ngài đã xa cái cảnh dục từ lâu rồi coi kỹ là coi trong cái đêm mà, mà, mà cuối cùng thành đạo đó là ngày đầu hôm là ngày gọi là sống với gọi là cái túc bằng minh canh giữa là cái sanh tử minh và canh cuối là lậu tận minh có nghĩa là lúc nó dục nó đã là cách ngày ngàn trùng rồi uhm cho nên mình mới thấy là hồ thì ra cái cảnh giới đức phật cách mình xa lắm khoan nói đến cái trí tuệ cái đức hạnh của ngài chỉ đến cái khoảng mà cái hành trình ngài đi nó cách mình xa lắm tại vì ngài ly dục đợt một là sao ta ly dục đợt một là bỏ ngôi vua mà đi bỏ vợ đẹp con ngoan mà đi bỏ hoàng cung sự nghiệp đế vương mà đi đó gọi là ly dục đợt một ly dục đợt hai đó là khi ngài vào trong rừng nó không màng đến chuyện ăn mặc và buông hết yeah. sống lõa thể trần truồng trong rừng sâu núi thẳm đó là ly dục đợt hai chứ không phải như mình mình bỏ cái nhà là mình tưởng mình hay rồi rồi vô đó rồi đắp y sống sung sướng như một ông hoàng như vậy đó là chưa chứ còn ngài ngày làm từng đợt từng đợt cái đợt một là ngày bỏ yeah, hoàng cung ngay vua đợt hai là ngài có thể sống một đời sống gọi là tu sĩ tiện nghi nhưng mà cũng không ngài bỏ hết mở dùm dùm tôi cái bài kinh gọi là đại kinh sư tử hóng đại kinh sư tử hóng trong trung bộ nó coi cái ngài nói như thế nào về ngài trong thời gian này mà ngài khổ tu 6 năm trời mình mấy trần truồng à, bò lết vô trong cái chuồng bò nó ăn phân bò rồi mới đi vệ sinh ra rồi ăn cái mà mình mới vừa bài tiết ăn ngược trở vô ngài làm đủ cách gọi là khó khăn cùng cực để chi bởi vì theo cái cái niềm tin của người thời đó đó là phải tự đầy đọ như vậy để, để trục để trục để đuổi để xua để tống khứ cái trượt phiền não của mình ở đó giờ là mình thích cái do có thích mới có ghét à, thích cái này mới có ghét cái kia mà hãy có thích có ghét là phiền não bây giờ mình dẹp hết mình không còn sống trong cái thích nữa thì như vậy là mình sẽ không còn ghét có nghĩa là không còn khổ có nghĩa là mai này đã đã lên đến mức trần truồng và ăn phân thì cái bị tưởng tượng cái người đó nó còn cái gì nữa quý vị hả quý vị có dám làm đó không trần truồng rồi ăn phân ăn phân của mình đó. ăn mình ăn phân bò xong rồi mình đi ra ra rồi mình mới móc cái của mình mình mới vừa đi đó mình ăn ngược trở vô uh-huh thì ngài là là, là, là ngài tính là ngài, ngài thử qua tất cả các cái pháp khổ tu rồi cuối cùng thấy không xong ngài thấy rằng là um, khổ phải được thấy mới dẫn đến thoát khổ chứ không phải khổ để mình chứ không phải là chịu khổ để thoát khổ chắc phải ghi cái này phải thấy khổ để hiểu nó mới thoát khổ không phải gồng mình chịu khổ rồi thoát khổ cái câu này làm ơn nhớ dùm cái này nhớ dùm cái này nha ừ. phải thấy khổ để hiểu nó mới thoát khổ chứ không phải gồng mình chịu khổ rồi thoát khổ mà trong râm này tôi các vị có thấy cái đó thí dụ như bây giờ mình bị nhức răng đi ông nha sĩ ông có biết rất rõ là cái vì đâu mà cái răng này nó bị nhức phải thấy rõ cái đó phải thấy rõ cái diện nhức răng nó đến từ đâu cái đau này đau chỗ nào và vì sao nó đau phải hiểu rất rõ cái cái đau của đau răng nó hiểu tới nơi tới chốn rồi nha sĩ họ mới giải quyết cái nguồn cội của cái đau răng đó thì mình mới hết chứ chứ còn các vị ôm một họng sinh như như là mà mà mở lợn như vậy đó thì làm sao mà cứ ôm gì mà làm sao mà mà, mà, mà hết nha phải uống trụ sinh nè phải ngậm muối nè rồi phải ăn cháo nè trong thời gian mà làm răng đó, phải ăn cháo ăn súp thậm chí là húp nước nữa kìa à, rồi về phải ngậm muối giữ sạch hoặc là ở Mỹ thì ngậm cái Listerine thuốc một cái nước xúc miệng giữ sạch nó xong rồi đó là đừng có để cho nó gọi là phải bị nhiễm trùng mà cá lũ thuốc tụ sinh rồi bác sĩ họ phải cái nào nhổ thì nhổ cái nào họ rút gân báo thì rút nói chung là họ phải biết rất rõ họ phải biết rất rõ mình đau chỗ nào và vì đâu mình bị đau họ mới giải quyết được cho nên cái khổ nó chỉ có thể được giải thoát bằng cách là nhận thức cho nên ờ, bốn uh, việc phải làm đối với bốn đế là gì khổ đau yếu tập đế cần được trừ diệt đế cần được chính đạo đế cần được hành đấy khổ đế cần được hiểu à, tập đế cần được trừ diệt đế cần được chứng và đạo đế cần được hành à, chứ còn cái khổ đây là không phải khổ là khổ đế không phải là để mình gồng mình chịu không phải ừ. cho nên ngày ly dục xong rồi ngày ly dục là bỏ bằng cung là đợt một ly dục đợt hai là ngày không gọi là ngày từ chối luôn cả một cái sự dễ chịu tối thiểu của một con người nha cái đợt một là là từ bỏ cái nhu cầu tào lao của con người danh lợi tình yêu ngày bỏ đó là đợt một tôi gọi đó là nhu cầu tào lao người tới cái bước hai là ly dục của ngày là từ bỏ nhu cầu thiết yếu của một con người là ăn mặc ở dẹp luôn nhưng mà ngài thấy cái, cái bộ cái này không xong vì nó hơi bị cực đoan uhm. bởi vì bà không tôi nói nhiều lần mình tu khi mà mình mình tu là mình đi theo cái hành trình như sau lúc chưa biết gì thì chỉ chạy theo cái thích biết tu ba mớ hạn chế cái thích quan tâm tới cái cần tu thêm một bước nữa thì mất luôn cái thích chỉ giữ là cái cần và cuối cùng chỉ giữ lại cái tối cần đây là công thức tu hành nha không có chi pháp không có chữ bali không có cái chữ gì chuyên môn nữa toàn là có hai chữ thích mình chỉ cần ngày chưa biết gì ta cắm đầu chạy theo cái thích như là một con chó như là một con heo chỉ chạy theo cái thích và trốn cái ghét thôi bước hai khi biết Phật pháp rồi giảm cái thích chỉ còn lại cái cần bước ba bỏ hẳn cái thích chỉ còn giữ lại cái cần và bước bốn chỉ còn giữ lại cái tối cần mới nghe qua thì thấy đạo Phật tu khó quá nhưng mà không khi mà các vị hiểu đạo hành đạo các vị mới ngộ ra cái điều thú vị này anh càng nhiều nhu cầu á hả anh càng nhiều nhu cầu thì đời sống của anh sẽ càng nhiều bất tiện phải ghi cái này thôi càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện không biết trong rừng có hiểu câu này không ta alo các các vị có hiểu câu này không càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện nó, nó ác chỗ là nghe không hiểu thí dụ như bây giờ nè tôi ngồi là cái chỗ đó phải sạch tôi mới ngồi được mà sạch bằng cách nào là phải có cái tấm trải tôi mới ngồi được à, mà cái đó ngồi phải em chứ còn cái tấm trải mà chỉ là tấm vải ngồi nó đau cái lắm nha cho nên tôi ngồi đâu cho nó phải sạch mà phải êm đó nước tôi uống là tôi phải biết gốc tích đó là nước suối nước có hiệu đàng hoàng cái tự nhiên đưa một cái ly mà, mà, mà, mà bà xàm ở đâu đưa cái ly không biết gốc tích biết nước nó múc ở đâu mà cái ly đừng có sạch dơ không biết bị múc tôi, tôi, tôi không uống được rồi ăn cũng vậy tôi phải ăn ăn đồ nóng chút xíu tanh một chút xíu, mà quan làm hơi mặn quá hơi nhạt quá hơi chua quá tôi ăn mới được đó, hơi ngọt quá không được rồi rồi, rồi thuốc men phải là đồ hiệu cái gì thuốc mỹ thuốc châu âu tôi mới uống đó rồi tôi ngủ tôi cần có cái đồng hồ reo mà nó reo lớn quá tôi ngủ có được cho nên tôi phải xài đồng hồ pin đó, mà bữa, mà lỡ nó hết pin bữa nào mà nó bị trời ẩm nó bị mát điện là cái đồng hồ nó xài mới được thế là tôi phải xây sở mới có đồng hồ reo tôi xài còn bây giờ nó có cái phone rồi thì tôi không có xài đồng hồ reo nhưng phải có cái phone rồi cái giường tôi nằm cái nệm nó phải làm sao cái đôi dép tôi mang tôi ra khỏi nhà nó tôi mang loại dép gì mà tôi về tới nhà cái dép tôi mang trong phòng phải loại dép gì cái nón của tôi xài là loại nón làm sao chứ tôi phải nón nào trùm trên đầu được tôi cũng đội nha rồi bóp đầm rồi sắt tay mắt kính đồng hồ dây nịch mọi thứ tất cả đều phải có lý do hết tôi xài có lý do hết nha vái rồi đầm rồi, ờ, rồi ờ, khẩu trang tất cả đều là đồ hiệu hết thì khi mà tôi có quá nhiều cái cái cái nhu cầu như vậy đó thì các vị phải đồng ý với tôi các vị phải đồng ý với tôi là tôi sẽ càng nhiều bất tiện càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện là sao có nghĩa là tôi đi đâu tôi cũng thấy thiếu hết trơn á yeah tôi đi đâu tôi cũng thấy thiếu hết tôi đi uh, uh, về tàu qua nhật đi mỹ về châu âu trở lại việt nam đi qua thái qua miến đi đâu tôi cũng thấy nó thiếu điều kiện vì sao vì nhu cầu của tôi nhiều quá nha yeah cho nên ở đây khi nói đến thiền định nên là mình phải nhớ cái là chuyện đầu tiên phải ly dục người ly dục là người không có còn cái nhu cầu mà vật chất mà mà tầm lâm nữa chỉ còn là giữ cái tối cận thôi đó là khi họ còn mang thân nhân loại khi mà họ đó là phạm thiên thì họ không còn nhu cầu vật chất nữa và nói theo thánh kinh nói bằng cái giọng của thánh kinh chứ không phải thánh kinh không có câu này nhưng mà tôi thích cái giọng của thánh kinh thì phúc thay cho cái kẻ nào mà có ít hoặc không còn cái nhu cầu vật chất bởi vì nếu mà nói cho rốt ráo tại sao ta có nhu cầu vật chất là một là vì cái lòng ta muốn thế hai là vì thân ta muốn thế cả hai cái này đều khổ lý do ta có nhu cầu vật chất à, vì lòng ta muốn thế hay thân ta đòi hỏi vậy các vị nghe cái này là cả các vị đã thấy có vấn đề rồi lý do ta có nhu cầu vật chất là vì lòng ta muốn thế hay thân ta đòi hỏi vậy khổ quá khổ quá nha khổ quá à, khổ quá nghĩ kỹ lại cái vị nghĩ kỹ có đúng vậy không nha à, lý do mà ta có nhu cầu vật chất là vì hai điều thôi một là vì lòng ta muốn thế hai là thân của ta nó đòi thế ví dụ như bây giờ mình già mình đi phải có cây gậy già rồi lưng còng này, rồi đau mỏi nằm phải nằm đệm chứ đâu có nằm cái chổng gỗ cái chổng tre được rồi ngồi cũng ừ, phải ngồi ghế làm sao phải có cái gì lót cái gì bọc rồi đi đâu phải có đồ quấn đồ tròn thôi nó lạnh người già nó kỵ lắm xứ nóng trào máu chứ người già phải mang nhớ người già phải có khăn quàng người già phải có dầu gió người già phải có um, hai ba lớp áo ví dụ như vậy thì những cái nhu cầu đó do cái thân ta đòi thế còn khi ta còn trẻ đó mà ta có nhu cầu này nhu cầu cầu kia thì đó gì là do lòng ta muốn thế các thấy rõ ràng chỉ cần nghe hai lý do này bắt đầu một người có lòng tu họ đã quải rồi nha người có cái lòng tu họ nghe hai cái lý do này họ quải rồi à, chỉ cần họ đọc cái câu này à, ta có, có nhu cầu vật chất là vì lòng ta muốn thế hoặc là thân ta nó đòi hỏi vậy nha nó đòi hỏi như vậy nhớ nha cho nên đức thế tôn biết rất rõ những cái gì mà gọi là về thiền định và thần thông ở chỗ đó cái chuyện đầu tiên là ngày ngày biết rất rõ rằng muốn đắc tới thiền đó là anh phải ly dục đắc thiền có ly dục cho nên ở đồ đoạn sau bài kinh ngày dạy rất rõ ngày dạy là tất cả sáu trí này chỉ có ở người thành tựu thiền định Đấy, rồi tiếp theo là gì ta tiếp theo nữa nó là là là là là, là, là, là, là Ờ, ngày hiểu về thiền định là tiếp theo ngày rồi ba cái sau cái số cái tiếp theo đó là ngày uh, cái thứ nhất là là biết rõ cái gì hợp lý vô lý cái thứ hai là biết rõ về cái nghiệp của chúng sinh nghiệp lý cái thứ ba là biết rõ về thiền định cái thứ tư là ngày biết rõ về cái quả luân hồi tức là nhớ là, là vô số đời trước không giới hạn có nghĩa là nhớ rằng kiếp xưa cách đây một ngàn kiếp một tỷ kiếp một triệu tỷ kiếp à, mình hoặc là người khác đã là sanh ra ở đâu làm gì hình dáng tuổi thọ sinh hoạt thích ghét nhu cầu ra sao biết rất rõ nhớ rất rõ đó gọi là nhớ cái quả luân hồi rồi tiếp theo đó gọi là cái lậu tận trí ở xâm tử trí có nghĩa là nhớ là cái nhân luân hồi là nhớ rất rõ biết rất rõ biết rất rõ là ông nào đó bà nào đó hoặc bản thân ngài kiếp đó kiếp đó vì nghiệp nào mà được giàu vì nghiệp nào mà bị nghèo bị bệnh vì nghiệp nào có sức khỏe có thông minh vì nghiệp nào có quyền lực có nhan sắc vì nghiệp nào được kẻ thương bị người ghét biết rất rõ đó gọi là nhớ được cái nhân luân hồi à, và cái cuối cùng là gì ta khi mà biết rõ cái nhân và cái quả luân hồi thì ngài mới thấy được ra cái bốn đế ngài thấy rằng tất cả quả luân hồi đều là khổ tất cả nhân luân hồi đều là tạp còn thích trong khổ là còn đầu tư trong tạp muốn hết khổ thì phải vắng mặt của tập đế tức là lòng tham trong sáu trần nha mà cái hành trình nào mà dẫn đến cái sự vắng mặt ấy đó chính là tứ niệm xứ hay còn gọi đủ là bát chánh đạo nha à, tôi nghĩa là từ cái chuyện thấy nhân thấy quả sanh tử á thì mới ngộ ra được cái bốn đế ngộ theo cái hướng đó đó thấy tất cả quả sanh tử đều là khổ tất cả nhân sanh tử đều là ừ, tập đế ừ. muốn văn mặt khổ đế phải lìa tập đế hành trình lìa bỏ tập đế chính là đạo đế tức là bác thánh đạo vậy nha ừ. thì khi mà ngài có được cái gọi là sáu cái trí này thì ngài mới được gọi là vị vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nha và sáu cái trí này ở vị thanh văn có không ta có chứ nhưng mà không có đáng kể so với thế tôn từ cái trí một cho tới trí thứ sáu chỉ có trí thứ sáu đó thì có điểm giống hơi nhiều giữa đạo sư và đệ tử giống ở chỗ nào giống ở chỗ là cả hai đều phải thấy rõ 4 đế và 12 duyên khởi mới là, là chứng thánh mới lìa hẳn tất cả phiền não kiết sử giống như là giống chỗ đó và với một người như vậy thì xa kiếp sống này không còn luân hồi nữa đây là điểm giống thứ hai tuy nhiên cái biết cái mà giác ngộ cái trí thứ sáu của vị chánh đẳng giác á, là do thấy tất cả thấy tất cả mọi sự thấy tất cả mọi sự rồi chứng tự đê cái thấy của ngài bao la lắm cho nên nếu các vị đọc kinh các vị tinh ý một chút chỉ riêng cái khoản mà túc mạng minh ngài dùng hẳn một canh thiếp chưa một canh để ngài nhớ nhớ nhớ tức là ngài nhìn ngưỡng nhìn xuôi nói trời ơi sao nhìn đâu cũng khổ vậy ha rồi cái người dùng tới canh thứ hai ngày mới quán về cái nhân sinh tử thấy ồ oh, cái giàu đó cái nghèo đó cái xấu cái đẹp cái sướng cái khổ đó cái đen trắng mập ốm ngu khôn sang hèn đó đó là nó do mấy nghiệp này nè ngày quán đó ngày mới lạnh sinh sống khi mà ngài đã nghe nó sinh sống nó lạnh rồi đó thì ngày mới bắt đầu ngày mới nhạt chán ngày mới ngày mới, mới quán chiếu bốn đế thông qua gọi là nhân mà quả sinh tử cho nên đọc chú giải mới ghi rất rõ là ngày trong tích tắc ngày có thể tu qua tất cả các đề mục chỉ uh ừ tuy nhiên trước khi thành đạo đó là ngài phải dùng cái tứ thiền mà từ cái đề mục hơi thở uhm. chư luôn dùng ờ, tứ thiền từ cái đề mục <clears throat> hơi thở <clears throat> để làm nền tảng đã quán chiếu 12 duyên khởi và bốn đế để thành Phật nha yeah. chư Phật luôn dùng tứ thiền từ đề mục hơi thở để làm nền tảng quán chiếu mọi duyên khởi và bốn đế tới thành Phật đó đại khái như vậy nha ừ cái này trong rừng thế nào cũng có người thắc mắc cái này thì ổng còn ổng nghĩ ra hay là đâu dạ thưa cái này trong chú giải ghi cái vị nào mà biết tiếng anh ấy, cái vị dịch dùm cái này dịch dùm cái câu này nè à, bỏ tiếng anh cái vị tiền cho nó đã bây giờ tôi không có giúp cái vị nữa mà thời này là thời internet thời này là thời google nha cái vị dịch dùm cái tiếng anh này dịch qua tiếng pháp dịch qua tiếng đức nha dịch xong rồi mới luyện lên google á à, tôi cho cái vị một cái từ khóa luôn từ khóa luôn có nghĩa là anapan ana anapana cha tốt cha nè Jaya Kara đây à, đánh cái từ khóa này vô rồi coi nó dắt cái gì đi đâu nha ừ. thì trong đó có sẽ có cái câu mà nói là bồ tát phải dùng cái tứ thiền có từ hơi thở để một quán chiếu cái duyên khởi tức là một bốn đế duyên khởi bốn đế không có đời nhau nha nhớ nha vì sao vậy vì duyên khởi gồm có hai chiều thuận và nghịch khi hai chiều thuận nghịch à, chiều hai duyên khởi cộng lại thì có đủ bốn đế nhớ nha uhm. tức là do vô minh duyên hành hành duyên thức tức duyên danh sắc tức là do u mê trong bốn đế mới tạo các nghiệp thiện ác từ các nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai do các tâm đầu thai nên mới có lục căn lục xúc lục thọ lục ái từ lục ái sinh ra lục thủ và tứ thủ lục Ờ, lục ờ, lục ái sinh ra tứ thủ tứ thủ sinh ra hai hữu đó là và hành trình từ khổ tập tập đến khổ khổ đến tập và tập đến khổ nhưng mà khi vô minh diệt có nghĩa là khi không có khi không còn vô minh trong trong gì ta khi không còn vô minh trong trong bốn đế nữa thì sao thì không còn các nghiệp thiện ác đó, lúc đó là cái đó là cái hành trình ngược cái hành trình diệt và đạo là hành trình chỗ đó, đó nha duyên và đạo cái tinh thần của bốn đế được thể hiện qua hai chiều thuận nghịch của 12 duyên khởi cho nên ai đó nói thanh vang chỉ có biết bốn đế à, độc giác chỉ có biết 12 duyên khởi thì tôi lại các bố các bố có học giáo lý kỹ không các bố nội kỳ vậy nha rồi xong à, thì tôi, vừa giảng xong nó tức là cái cái sáu trí này ở tinh văn cũng có nhưng mà chỉ là cái mảnh vụn của chánh nặng giác thôi thí dụ như túc mạng minh sâm tử minh đệ tử của, đức phật cũng có vậy các vị đại các vị thinh văn cũng có vậy nhưng mà chỉ là một mảnh vụn thì các vị nhớ được ờ, một trăm ngàn đại kiếp hai trăm ngàn đại kiếp trong khi đức thế tôn là không giới hạn bởi các cuộc sống thậm chưa sâm tử minh cũng vậy lậu tân minh cũng vậy còn mấy cái trí đầu tiên như là trí hiểu biết về thiền trí hiểu biết nghiệp lý trí hiểu biết cái gì là có thể và không có thể những cái trí đó thinh văn cũng có nhưng chỉ là những mảnh vụn và cuối cùng thì cái lậu tận trí tôi đã nói thinh văn chỉ cần nhìn vào một giọt xương nhìn vào một gọi à, là nhìn vào một giọt nước nhìn một tí ánh trăng tinh văn chỉ cần quan sát hơi thở quan sát một tâm trạng một uh, cảm xúc là tinh văn đắc chứng mặc dù trước đó mù tịch không biết cái gì hết nha không biết cái gì hết nhưng mà duyên đủ rồi thì chỉ cần nhìn cái cái mặt nước à, sao sao gợn sao gợn ánh trăng là nhìn một chiếc lá rơi nhìn một à, quan sát hơi thở trong tích tắc lặp lặp lặp la có thể chứ nhưng mà riêng về chính đẳng giác thì không cái hành trình của các ngài là kèn trống âm mỹ là nghi trượng gọi là trang nghiêm lắm là sao các ngài phải trải qua bao nhiêu có nghĩa là các ngài phải đắc chứng toàn bộ các cái tầng thiền định xong rồi các ngài mới qua từ đó là lấy đó làm nền tảng để mà quán chiếu danh sách quán chiếu năm quẩn 12 xứ 18 giới thông qua 12 duyên khởi và từ đó là bốn đế nhớ nha uhm. và đây là lý do vì đâu mà sau khi thành Phật rồi Thế Tôn đã và đã nhập Thế Tôn và chư Phật nói chung đã nhập 2 triệu 400 ngàn lần các cái tầng thiền ra ra vào ra ra vào ra vào vào ra ra vào vào ra suốt 2 triệu 400 ngàn lần như vậy sau khi thành Phật thời gian tích tắc là đã xong và trước khi niết bàn cũng lặp lại một lần nữa chuyện ấy có nghĩa là xuất nhập vào ra 2 triệu 400 ngàn lần chín tầng thiền chín tầng thiền tất cả vô sơ thiền ra sơ thiền nhập nhị thiền ra sơ thiền nhập tam thiền ra tam thiền nhập tứ thiền ra tứ thiền sắc giới nhập vào hư không vô biên ra khỏi hư không vô biên nhập vào thức vô biên ra khỏi thức vô biên nhập vào vô sở hữu xứ ra khỏi vô sở hữu xứ nhập vào phi tưởng phi phi tưởng ra khỏi phi phi tưởng nhập vào diệt thọ tưởng định xuất khỏi diệt thọ tưởng định nhập vào sơ thiền ra khỏi sơ thiền nhập vào nhị thiền ra khỏi nhị thiền nhập vào tam thiền tứ cứ như vậy mà đến 2 triệu 400 ngàn lần sau khi thành Phật và trước khi niết bàn nhớ nha à, cho nên đây cũng là một trong những lý do mà cái bữa ăn của bà Sú Cha ta và cái bữa ăn của ông Chun đã có công đức rất lớn cái bữa ăn của bà xuất cha ta đó là nhờ bữa ăn đó, đó mà bồ tát coi như nó là thành phật chứng được cái hữu dư y niết bàn chứng được cái phiền não niết bàn và cũng nhờ bữa ăn đó ngày đủ sức để mà mới đủ sức khỏe để mà ngày nhập thiền hai triệu bốn trăm ngàn lần à. và bữa ăn trên đá được xem là công đức tương đương vì nhờ bữa ăn đó ngài cũng nhập đủ sức để mà nhập được hai triệu bốn trăm ngàn lần các tầng thiền định <clears throat> và cũng từ bữa ăn đó ngài mới có thể viên tịch à, niết bàn tức là vô dư y niết bàn nha từ nay gọi là tuyệt đối khỏe thân không còn phải nhọc sức mà đi quá độ người này người kia là bị chúng chửi rồi trà đạp rồi thị phi rồi về biểu hoàng xiên ừ, khổ nhọc mệt lắm mệt lắm mình thương phật mình muốn phật trụ thế đời đời nhưng mà thật ra mình quên nghĩ là ngọ nghiệp ngày lắm mệt lắm mà ăn sức thân đế vương mà đi mỗi ngày đi bán nó cho tầm bậy tầm ba gì đó cũng sắn cũng khoai rác mà nuốt nó thương thì nó quỳ nó lại nó ghét nó đứng nó chống lạnh nó chửi từ sáng cho tới chiều rồi làm sao cũng đứng mà nhịn chứ làm gì nha cho nên quý phật muốn phật trụ thế đời đời nhưng mà cũng phải thương phật chứ à, thương nghĩ ngày đâu có được gì đâu à, đi hoàng pháp có được gì hết đức phật không được một cái gì hết bởi vì cái chuyện mà người ta lạy ngài người ta khen ngài đó mình tưởng hay lắm chứ thì cái đó ngài có được cái gì đâu các bị tưởng tượng đi nha bây giờ cái vị lấy cái quả cái quạt quạt các vị bật quả cho ngài đó vậy mình còn các ngài còn được chút đỉnh chứ còn mà cả đám mà quỳ mà lại mà xì sụp mà, mà khen ngài này ngài được cái gì nha được cái gì hết đó. cho nên thôi là khi mà một lần mình quyết định ngày tập ngày khỏe tại ngày lắm còn lúc mà ngày chưa đến cái tuổi mà, mà viên tịch là lâu lâu mà ngày mệt mỏi quá đó ngày chỉ mệt thân thôi chứ ngày đâu có mệt tâm nhưng mà lâu lâu cái nó mệt quá đi thì thì thì ngày nhập nhập thiền diệt ngày ngày có nhiều cái cách nghỉ ngơi cách một là ngày nhập thiền quả tức là ngài an trú vào trong cái gọi là vô tướng tâm giải thoát quán chiếu thế giới này không còn nam phụ lão ấu đực cái trống mái bò bay mái cửa không còn là chỉ thấy tất cả là danh sắc chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt à, ngài thấy mọi thứ đang chớp tắt chớp tắt mà khi ngài thấy như vậy ngài khỏe dữ lắm bởi vì ngài không có còn bận tâm lo cho thuyết pháp cho cái tên này thuyết pháp cho cái tên kia dạy tên này phải tu sao dạy tên kia phải tránh cái gì mà hết lực mệt lắm, lên đấy mà hết lúc đó là ngày cái ngày an trú trong thiền quả là ngày một là ngày thiền quả là ngày trú vào cái là cảnh niết bàn ngày chỉ biết cảnh niết bàn thôi à. còn khi mà ngày nhập vô, vô tướng tâm đó là ngày chỉ biết cảnh danh sắc thôi à, vô tướng thì có nghĩa là không còn tướng nam tướng nữ tướng trời tướng người tướng ờ, người tướng thú không còn nữa tất cả chỉ là chớp tạc chớp tạc chớp tạc mà khi mà ngày đạt đến khi mà ngày an trú vào cái cảnh giới đó ngày khỏe lắm các vị tưởng tượng là nó thấy khỏe rồi nha khỏe rồi không còn nghỉ ngơi giống như bây giờ mình người bà mà mình đi vacation ở mấy bờ biển Caribe là biển ờ, Mallorca biển Anh là đi vậy đó mình bước ra đó mình nhìn bốn bề mây nước là ờ, quên hết công an việc làm công ty hãng sở chủ tớ kẻ trên người dưới quyền chức tranh danh đoạt lợi quên hết tút tuần tuột ha ra đó chỉ là một mảnh tình riêng ta với ta thì nó đã biết là chừng nào nha cho nên là mình phải nói đó là mình phải thương chỗ là ngày vì mình mà ngày khổ biết là bao nhiêu để mình thành phật và khi thành phật rồi ngày phải thương mình bằng trời đó rồi ngày mới khổ thêm mấy chục năm chứ thật ra ngày là năm 35 tuổi là ngày đã xong xong phim ngày không có chuyện gì để ngày làm nữa trên nha ừ. cho nên bài kinh này đó bài kinh này không phải để ngày khen ngài cũng không phải là để ngày nói cho mình lại ngài không phải mà bài kinh này để mình hiểu được chư Phật là như vậy đó ngài ừ. chính vì có sáu cái trí này <clears throat> cho nên chư Phật cái đi vào ờ, xuất nhập đến đi lai vãng ờ, khứ lai tất cả các hội chúng hoàn toàn tự tại vô ngại không hề bị ngăn trở bởi bất cứ một cái mối âu lo nào hết nha rồi và cuối cùng cái đoạn đoạn số 14 ngày xác định rằng cả sáu trí ấy chỉ có ở người thành tựu thiền định chỉ có ở người thành tựu thiền định nha yeah. Ừ tôi xin nói rõ bà con một chuyện đừng bao giờ hiểu lầm là cái kinh này nói về phật cái kinh kia nói về thiền định đâu có bắt mới gì mình sai bét khi mà mình hiểu về bầu trời đó mình mình mới biết đất mình hiểu về đất nhiều hơn khi mình tìm hiểu về biển cả về đáy đại dương đó, thì mình mới biết đất liền nhiều hơn mình tìm hiểu về biển là mình hiểu về biển đúng rồi nhưng mà khi anh tìm hiểu về biển thì cái biết của anh về đất liền nó nó lại tăng lên nha khi anh học về Phật là anh có dịp anh hiểu về anh nhiều hơn yeah khi anh học về thánh anh hiểu về cái phàm của anh nhiều hơn khi anh học về thiền anh biết cái tâm dục của anh nó nhiều hơn nhớ cái đó phải nhớ cái đó uh-huh. rất là quan trọng không bổ về ngang bổ về dọc rồi bây giờ tiếp theo đây là chúng ta học về kinh 65 ừ, mm-hmm. đúng rồi là cái vụ mà thiền định nó quan trọng mà tôi chỉ nói phớt qua thôi có nghĩa là ngày dạy rằng con phải lìa bỏ cõi dục cái cái cảnh giới dục dục ờ, dục dục dục tâm á, cảnh giới dục ờ, gọi là vật dục đó năm trần đó thì con mới có thể thành tựu cái này cái kia ngày nào mà con còn thích tầm lâm thì ngày đó con chưa thể đặt thiền được nha còn kẹt ở trong năm dục con đừng hồng tôi nói một lần cuối cùng các vị ở đây có ra sao đi nữa bản thân chúng tôi có ra sao đi nữa nhưng chúng ta giá nào cỡ nào chúng ta cũng phải đối diện với cái quan tài và cái ngày mà chúng ta vào đó nằm á chúng ta mang theo được cái gì và nay mai lên máy bay bay rồi đó nay mai nè có dịp đi máy bay nè rồi lên trên nó ngồi mà gặp mà nó trao nó lắc ha lúc đó mới mới, mới ngồi nhớ cái bài giảng chiều nay à, nó là không có chuẩn bị để mà đi đó à, thì cái chết nào cũng đáng sợ có chuẩn bị rồi cái chết nào cũng làm cho mình nôn nao háo hức tôi biết chiều nay tôi xài bốn cái chữ này làm cho nhiều người có có thể nghĩ rằng tôi đang là tô hồng chút lục cái chết không phải tôi đang muốn xác định một chuyện đấy tôi đang muốn xác định một chuyện đó là khi ta có chuẩn bị trang bị ngon lành thì cái chết nó là cái giây phút háo hức nôn nao rạo rực tin tôi đi tin tôi đi đó tôi nhắc lại lần nữa mình có giấy tờ đàng hoàng có vé nè có passport có visa nè mình có tiền lận lưng nè à, mình có chỗ quen biết mình biết mình sẽ đi đâu về đâu bắt đầu một chuyến đi nó nó nôn dữ lắm nó đã nó náo nức nó nôn nao lắm nè còn cái thứ mà mình bị ờ, là cảnh sát dắt đi nè không bị xe cứu thương y tá bác sĩ chở đi thì mình rất là rung là vì sao vì mình biết cái chỗ mình đến là chỗ nào bị áp tải bởi xe tàu là đưa về nhà tàu bị ngồi lên nằm lên cái xe cứu thương là mình biết đi về bệnh viện <clears throat> thì đó là những cái chuyến xe những chuyến đi rất là buồn các chị biết không buồn lắm nhưng mà khi mà mình biết mình đang khỏe mạnh là mình biết mình đang có tiền mình có đủ giấy tờ mình có vé máy bay mình có vé tàu lửa mình biết chỗ mình sẽ đến là đâu ở đó sẽ có người đón chào mình nữa mình sẽ trải qua những ngày sống lặp lặp là từ lúc mà cái chết nó còn đáng sợ nữa tin tôi đi sống như thế nào mà để mình có thể chết bất cứ lúc nào đó là một cái định nghĩa thứ hai cái đó là cái bà bà bà bà, bà hai này cái đấy bạn biết tôi đang bận mà bây giờ lẽ quá rồi đó là là là là là khi mà các vị có những cái trang bị chuẩn bị gọi là có những cái trang chuẩn bị đó gọi là trang bị chuẩn bị có tác nói tắt là những cái trang chuẩn bị ngon lành thì cái chết lúc bây giờ nó nó, nó đến với mình nó, nó ngoạn mục lắm nó đẹp lắm tin tôi đi nó đẹp lắm không lẽ giờ mình uống tự thuốc tự giận cho chết lẹ chứ thiệt ra đó là lúc mình biết mình ngon rồi mình không có lo nữa nha yeah Ờ, tu đến cái mức mà coi thấy cái chết nó nôn ví dụ như mình thấy mình yếu thì mình nghĩ qua được cái cái cái cái, cái, cái, cái, chặng này cái chặng mà nó mệt mệt rồi nè qua được cái chặng này là khỏe bởi vì bây giờ các vị biết không ở trên cõi trời đó thánh nhân nó dày đặc trên đó thánh nhân mà chúng ta gọi là ba, ba tạng hai tạng một tạng tam quả nhị quả tứ quả dày đặc trên tứ quả này không có còn tái sanh nhưng mà những có những vị mà họ thời đức phật họ ở trên đó họ trước đây họ nghe rồi họ đắc tứ quả mà họ chưa hết tuổi thọ thì sao ta họ tiếp tục sống nha yeah. chứ còn nếu mà nói không rõ rồi bà con lum lum nhiều cái người tào lao nhiều lắm cái thứ tào lao nó nhiều như bi đa rồi đó rồi nó nghe nó đồn nó không nói đắc a la hán còn sanh về trời cũng phải mà lúc người ta trở ta xuống ta nghe rồi ta đắc rồi giờ cái tuổi thọ ta đã lâu lắm 26 thế kỷ nó bằng có 26 ngày trở này cho nên họ còn sống nhăn hết trơn đấy rồi chưa kể họ nghe xong họ đắc nhị quả rồi gì đến họ đắc tam tứ quả trển cho nên đến là la hán có a na hàm có ờ, tư đề hàm tu quần dây đặc còn ba cái thứ mà một tạng hai tạng nó đông như nguyên nguyên cái đỉnh đông lắm cõi trời là phần pháp cực thịnh nó trở nha còn mình dưới đây thì sao ta đó ờ, là là mình dưới đây mình thấy mạc pháp thì tùm lum ở trên cõi trời lên trên nó đang hầm bà lạng là đang từng ranh từng ranh cái trên nó đang là đại hội võ lâm cho nó đó thứ dữ thứ trời ơi nó đang dày đặc lên đó nên nếu mà các vị mà có một cái sự trang chuẩn bị mà cho ngon lành thì các vị thấy cái chết của mình nó đáng nó, nó đáng nôn nao đáng náo nức nó đáng rạo rực nó đáng được chờ đợi lắm yeah. Dạ. còn cái thứ mà mà ba chó ba nhán mà coi như tu lơ tơ mơ giáo lý thì không chịu học rồi hiểu giáo lý hiểu tầm bậy tầm bạ nông cạn hiển cận một chiều phiến diện yeah. Dạ, bệnh hoạn tật nguyền thiếu máu Ờ, học đạo kiểu đó rồi, rồi, rồi, rồi, rồi bây giờ thì nó đang sung bây giờ nó còn trẻ nè nó còn khỏe nè nó còn quơ vào đó. nhưng mà ít bữa mà tới hồi mà nó nghe nó suy kiệt rồi đó thì lúc đó bao nhiêu cái lỗi lầm mình làm ra sám hối với ai mà đâu phải cái lỗi cái tội làm ra rồi muốn mà đè cái tên nó ra mà sám hối nó hết đâu nha nó có phải đâu phải là mình chửi cha ra xong rồi mới mốt mình hấp hối mình kêu nó tới mình sám hối đó mình năn nỉ nó hết đâu Ờ, nếu mà đơn giản vậy thì thôi giờ mình đi cướp nhà băng rồi mốt mình mình, mình, mình, mình lên đài truyền hình mình xin lỗi quốc dân được không ta đâu có đâu có được tội ra tình tội đó ừ công tội với văn minh nha yeah. rồi tiếp theo là chúng ta học cái kinh gọi là kinh bát là xã 15 đức phật ngày dạy như thế này trong đó có bị còn nghe rõ không alo giảng thì không có nghe mà nhăn cái răng đực ra đó mà cười các vị còn nghe rõ không ta ok vậy là khá hôm qua hôm qua nó nghe nó ngộ quá nó, nó, nó và tôi cũng tiếc lắm và tôi tiếc mà, mà, mà tôi đã không nghĩ là tôi quay trở lại tôi giảng kênh này mà rất tiếc ra tôi bỏ nhiều lắm đó bữa nay tôi giảng bỏ tôi chỉ lượt rồi thôi ở trong kinh ờ, bất la 65 ngày dạy rằng ờ, có sáu cái trục trặc này nếu ta không giải quyết thì ta không tài nào mà ta chứng được tam quả các vị có thấy lạ không các vị có thấy lạ không tại sao mà ngài không có nói a la hán luôn cho rồi mà tại sao mà ngài chỉ nói có tam quả thôi kỳ vậy sao kỳ vậy tại sao ngài không nói a la hán luôn ngài nói là à, nếu mà bỏ được sáu cái này thì mới chứng là hán được tại sao đây ngài không nói ngài nói có bất lai vì sao vì cái căn cơ của những người ngồi trước mặt ngài nói như vậy nó gần gũi với họ hơn bởi vì tu đầu vì vì bất lai là gì ta bất lai nói cho gọn lại đừng có nói nhiều nó mệt lắm à, nó mệt lắm nha nói nhiều cỡ như quý vị nói trong cái nhớ nổi đâu nha à, thì à, bất lai nói cho gọn như là người không còn thích và ghét trong năm dục nữa xong đơn giản bất lai là người không còn thích và ghét trong năm dục nữa xong chứ còn định nghĩa thì chi mà nó bao la mênh mông mà đôi khi mình nhớ không nổi mệt quá nhớ dở hiểu chậm nha yeah. cho nên định nghĩa gọn như vậy tất cả tất cả người chứng sơ thiền trở lên đều phải à, dứt được sự thích và ghét trong năm dục vật chất nhưng chỉ ở mức tương đối phải tạm thời riêng cái vị anaham á thì vĩnh viễn lìa bỏ uh, ờ, hai phiền não ấy đó chỉ vậy thôi nha tất cả người đắc từ sơ thiền trở lên thì phải lìa bỏ được cái thích và ghét trong năm dục vật chất nhưng mà chỉ ở mức tạm thời nha riêng cái vị a na hàm thì vĩnh viễn lìa bỏ mà các vị tưởng tượng đi một người đã chứng tu đầu quần thì đã bắt buộc chắc chắn dứt khoát đương nhiên cố nhiên dĩ nhiên là phải chứng la sau đó lâu mau khác nhau nhưng mà phải phải không còn đường khác để đi không còn một cái chọn lựa nào khác để mà tôi tính nha nói gì là một vị ana hàm cái người mà họ không còn là là, là, là, là thích và ghét trong năm dục nữa trong, vị đó chỉ còn là thích của trong thiền còn thích trong thiền thôi còn lên đó là hán thì không còn thích bất cứ cái gì nữa ok thấy càng thì xếp cái chân vô nhập một tí cho vui để nghỉ ngơi rồi thì xong chữ vui đây là do chữ của tôi xài đó chữ đúng là thấy mệt mỏi thì nhập một cái à, dạ, để thôi à, chứ còn cái ngày không có thấy cái thiền nó là nó đã quá rồi cái canh trong đợi tới cái giờ nhau vô xếp bằng để phê đó, để ngáo đá đó là không phải nha yeah. không phải mà các nghe là thấy khi cần thì thấy cần nghỉ ngơi hoặc cần ờ, là nhập thiền để độ sinh thì cái ngày có nhập một tí thí dụ như đức thế tôn sáng nào mà ngày ờ, đi bát chung với chữ tăng đó bữa nào mà không có đối tượng nào đặc biệt để ngày đi độ đó thì ngày đi bác chung chưa tăng thì cái bữa đó là ngày buổi sáng là, là, là, là mặt trời mặt trời vừa hé và là ngày mở rộng cửa phòng ra thì ngài đang nhìn thấy cửa mở là ngài đang thông báo tất cả chư tăng hoan hỷ y bác chính đề chờ đi khất thực tháp tùng với thế tôn nha còn hôm nào mà nghe nay ngài thấy cửa phòng thế tôn đóng lại thì ngài biết rằng thế tôn hôm đó là sẽ đi một mình kể cả nghệ nan cũng không được đi theo mà ngài đóng cửa ngài làm cái gì ta ngài nhập đại bi định để làm chi ta bởi vì phải có thương mình mới đi độ nó được bữa nay bữa nay mình biết nó tới nó chửi với mình tan xác mà biết chứ biết biết nó tới nó chửi đó biết thứ hai là khi mình nhập như vậy đó thì là phật từ trước sau cũng là phật thôi chứ đâu có phải đợi nhập thôi là nhập nó là phật không phải phật cũng phải nhưng mà à, trong kinh nói là một cái hoa mà nó đang có bông nó có hai cái thời điểm có những loại hoa nó sực nứt vào ban thời ban đêm rồi ban ngày nó ít thơm một tí uhm. rồi có những loại hoa nó thơm nhiều vào ban ngày mà đặc biệt nó thơm vào ban sáng cái thời điểm khác buổi chiều nó bớt thơm một tí có buổi hoa có hoa nó nở nhiều nó nó thơm nhiều vào buổi trưa có những hoa nó thơm nhiều vào buổi chiều có hoa nó thơm nhiều vào buổi tối có hoa nó thơm vào đầu hôm có hoa nó thơm nhiều vào lúc giữa đêm có lúc nó hoa có những hoa nó thơm vào lúc nửa đêm về sáng nha thì vật chánh đẳng giác bị trang như vậy có những cái vật sự mà trước khi ngài làm ngài phải phải dùng một cái thứ tâm đặc biệt nào đó uh-huh, đặc biệt nào đó để tăng cường cái hiệu quả của công việc thí dụ như trong kinh nói uh, ngài um, sư phù thí mỗi lần mà đi khất trước khi đi khất thực là ngài nhập vô cái đại bi định phạm chú định từ bi xã đến chi để cho cái, cái tên nào mà nó đi bá dơ ngoài đường mà nó gặp ngài nó chỉ cúi cái đầu là công đức vô lượng cúi cái đầu là công đức vô lượng nó thò tay nó bỏ cho ngài có một cái trái nhãn thôi là công đức vô lượng thậm chí cái hộp nhãn rồi cũng là công đức vô lượng nha yeah. à, huống gì là một cái giá cơm một miếng bánh là công đức của nó coi như nó hưởng ngàn đời thiên tu bình cụ yeah. ừ. cho nên có những cái phật sự mà cần được gọi là trang bị một cái tâm thái đặc biệt nào đó chứ còn các thành không hề dùng dùng định như là một cái gọi là cách hưởng thụ một cái kiểu đam mê như là phàm phu nhớ cái đó nha ừ, nhớ là cho nên khi mà một cái vị ana hàm vị tu đầu quần ấy chứ vị tu đầu quần đã là người đã đọc tu đầu quần thì người đến đương nhiên dĩ nhiên là phải chứng la hán nhưng mà chỗ này đức thế tôn không nhắc đến các quả quả vị khác mà ngài nhắc đến cái, tam quả là cái vậy đó đây là để cho người ta thấy là thứ nhất là tam quả nó cũng đâu có khác chỉ có tứ quả bao nhiêu nói theo a tỳ đàm thì nó khác một chút chứ thật ra đó là mình lấy mắt mình nhìn cái vị mà tam với tứ quả y chang nhau à tại mấy vị đâu còn thích gì nữa đâu còn cái gì mà cái vị thích trong thiền đó thì chỉ có trời biết thôi chứ ai biết còn nhưng mà trong dục là không vì nó không còn bất mãn bởi ờ, lời khen tiếng chê nóng lạnh ờ, mũi mồng răng chó bây giờ lấy dao mà lụi các ngày đổ ruột một chùm rồi các ngày cái mặt vẫn bơ bơ vậy không có nhúc nhích gì hết nha từ tao quả ra lên lấy dao mà lụi thì các ngày cái mặt cũng, vậy không có khác cái gì hết đó vị tu đầu quờn vị tư đà hàm cũng nhíu mày một chút chứ còn vị tư đà vị tu đầu vị ờ, ana hàm á là coi như trái quớt luôn bởi vì tâm sân không còn nữa chỉ có đau thôi nhưng mà cái đó là không bị sạch bởi vì không có giận không có sợ cái việc có biết gì đó đặc biệt đó người biết không tôi nói rồi đó học về thánh không phải là học chuyện tranh may mà mình đang học về mình ồ thì ra đặc điểm của người đắc thiền là không còn thích và ghét trong năm trần và cái cái sự lìa bỏ ấy chỉ là tạm thời riêng vị ana hàm thì vĩnh viễn không buồn thích và ghét và vị ấy khi tắt thở rồi không còn có cơ hội quay trở lại cõi dục nữa không còn cơ hội mà tái sanh á tái sanh cõi dục không còn phải về cõi phạm thiên còn muốn quay về cõi dục để làm chuyện gì đó là đi về bằng thần thông chứ không phải về bằng cách tái sinh nhớ nha và như vậy thì cái khổ mình trên đời này là gì ta đi đến từ cái gì làm cho mình ghét mình sợ cái này phải ghi các cột của ta đến từ sự ghét sợ cái gì đó trong năm dục không còn thích trong năm dục thì không còn ghét sợ các khổ của ta đến từ sự ghét sợ cái gì đó trong năm dục không còn thích trong năm dục thì không còn ghét sợ cho nên cái tâm của vị hà nó đã sướng lắm bởi vì vị đó không còn bị giới hạn trong vật chất các vị biết không tại vì mình đang vùi đầu ở trong đó mình giống như con heo nó gục đầu ở trong cái cái máng cám mà mình không có hiểu là nhiều cái chuyện nó lạ lắm các vị tôi hỏi các vị cái này có lẽ các vị hình dung ra được này các vị có bao giờ các vị thấy mình bị nhốt ở trong cái tấm thân mấy chục ký này không không biết các vị có hiểu được không ta alo có hiểu không có hiểu câu hỏi được của tôi không có bao giờ các vị có thấy rằng các vị bị nhốt ở trong cái tấm thân mấy chục ký này không ví dụ như vị nhìn lên trời đi con chim nó bay được mình đâu có bay được mình bị đời sống cái tấm thân này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái gravity của trái đất từ cái hấp lực cái của trái đất là mình đã chán rồi tưởng sao tới lúc mình lên núi mình mới thấy leo mệt thấy bà nội leo á mệt lắm mà lên tới những cái mỏm đá nó nhìn xuống nó rung thấy bà luôn xảy trên một cái là tan xác không biết đường đâu mà mà đem về liệm nha yeah, liệm liệm liệm xác nha yeah. cứ nhiều lúc tôi tự tôi giận mình nó trời ơi sao có cái thân này chỉ trời nó đau nó nhức nó nóng nó lạnh nó đổi nó khác rồi đi đứng nó mệt thấy bà rồi nó nóng nó nực mà lạnh mùa đông mà nó nực mùa hè rồi nó bệnh nó quạng mà mình biết trước là nếu không bị bất đắc kỳ tử thì gọi là trong vòng ít năm nữa bắt đầu nó nó dở trò đó bắt đầu nó đau nó tê nó nhức nó thiếu chất này nó dư chất kia mình biết mình bị nhốt đó riêng cái thân này nó đã làm nhà tù rồi nhà tù thứ hai là gì là sự thích và ghét trong năm dục nhớ nha nhớ cái này cái này câu thường chú ta có hai cái nhà tù lớn cái nhà tù một chính là cái tấm thân này mình vì nó mà mình chán quá đi trời cao đất rộng mà ta làm được gì trong trời cao đất rộng ấy trong khi ta mang cái hình hài bằng xương bằng thịt này nó đòi ăn nó đòi ngủ nó đòi nghỉ ngơi nó đòi đi cầu nó đòi đi tiểu nó đòi đánh răng nó đòi rửa mặt nó đòi tắm rửa nó đòi mặc áo mặc quần nó cần mắt kiến mát nó cần đội nón nó cần vớ cần tắt cần găng nó cần khẩu trang nó cần đủ thứ rồi nó ho hen sổ mũi tiêu chảy nhức đầu chóng mặt đau tùm lum tà la từ trên xuống tới gót Ô, nó đau tùm lum hết chính vì bao nó nó bị bao nhiêu vấn đề thì ta phải giải quyết chừng ấy chuyện đối với nó nên đó là nhà tù một đó là cái thân này nha mà mỗi lần đi tắm thì ớ mỗi lần đi vệ sinh nước gớm mình nghĩ ồ ờ, trước khi mình đi thì nó nằm ở đâu trời nguyên cái đống này nó đóng mình lây này nè trước khi mình đi ra nó nằm ở đâu thì ra nguyên đêm nay mình ngủ với nó nha nguyên một cái đêm vừa rồi mình ngủ với nó bây giờ sáng mình ra mình làm cho mình một đống ngất trời như vậy đó là tối mình ngủ với nó mình nhờ cái là nó khuất mình không có thấy nha chứ hồi tối này mình lên giường mình ngủ mình ngái pho pho là mình ngủ với cái đống nó trong bụng của mình nha miệng mũi răng cỏ ba bốn ngày mà không vệ sinh nên là nó mùi nó lên tới tới trời luôn chín tầng trời đó, nha rồi đó, đó là cái cái cái thân này nó là cái cái gì ta thân này nó là là cái nhà tù à. rồi rồi về rồi, cái cái cái tiếp cái nhà tù thứ hai là gì đó chính là thích và ghét chính vì thích cái này ghét cái kia cho nên ta cả đời cứ lăn xăng trong cái thích và ghét ấy cái người mà thấy được cái thân này là nhà tù là đã không nhiều nói chi là cái người thấy được nhà tù thứ hai khi mà anh có quá nhiều cái để thích và có quá nhiều cái để ghét thì tôi hứa với anh anh sinh hoạt như là một cái thằng tù vậy đó nha như là một cái thằng tù vậy đó nha bởi vì nói theo kiểu chúa đó là phúc thay cho cái kẻ nào mà đời sống không có nhiều nhu cầu nhờ thế hắn không có nhiều cái sự bất mãn khi mà cái chữ nhu cầu và cái chữ bất tiện đó, nó gắn liền với nhau tin tôi đi nhu cầu và bất tiện khổ vui khóc cười là hai cặp nhu cầu và bất tiện là một cặp nha khổ vui là một cặp khóc cười là một cặp Đấy. mà nhu cầu và bất tiện là một cặp cái tên nào mà nhu cầu nó nhiều quá thì cái tên nó nó đi đâu cũng bị bất tiện hết tên lên đi nha cho nên cái bài kinh này chỉ riêng nói riêng về chữ an hàm mà mà không có nói tới nơi nói chốn cái lòng có yên cái chữ an hàm nó lớn chuyện lắm nãy giờ đang nói về quá vị an hàm chưa có giỡn khỉ gì hết mới nó an hàm không nó tầm lâm diện vậy nha vì an hàm không còn thích và ghét trong năm dục nữa nha rồi đây là sáu cái sáu thứ trời ơi đất hỡi mà nếu ta không bỏ được thì không có cách chi mà ta chứng được an hàm hết nha à, cái thứ nhất là mất tính bất tính đây mình hiểu theo cái tiếng hán cái tra từ điển việt nam mà trong râm là nhiều cái ta nó mê từ điển mà nó dốt một chuyện đó là từ điển nó có hai loại từ điển ngôn ngữ và từ điển chuyên môn từ điển ngôn ngữ ví dụ như là những cái từ mà mình như mình xài ngoài đời nè đó thì gọi là từ điển ngôn ngữ còn cái từ điển chuyên môn là trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó nha cái ngôn ngữ nó khác từ điển ngôn ngữ ví dụ tiếng tiếng tiếng anh thì cái chữ đó nó nghĩa là vậy đó à, nhưng mà điển chuyên môn ấy là có những trường hợp mà người anh họ người anh mà không có học á họ nghe chữ họ cũng không có hiểu được giống mình tiếng Việt Nam mình vậy đó ví dụ như một người mà không có học toán mà nghe chữ đạo hàm mà hiểu là cái gì không họ hiểu khai căn họ hiểu ma phương là cái gì hả hiểu ma phương khai căn là cái gì hả cho nên cũng là người Việt Nam nghe được biết được nhưng không hiểu nổi kỹ gì hết nha thì ở đây đây cái chuyện bất tính ở đây trong tiếng Hán mà mình biết đó, nghĩa là cái người không có giữ cái tính nhiệm nha nhưng mà nhưng bất tính trong chỗ này nó có phải nghĩa như vậy khổ quá tức là trong cái tiếng việt mình bất tính cái kẻ bất tính có nghĩa là cái người không có tính được còn cái bất tính ở đây có nghĩa là người thiếu cái chánh tính là mà ghi dùm cái đó bất tính ở đây có nghĩa là thiếu cái chánh tính thiếu cái chánh tính là sao tức là thiếu cái niềm tin trong trí tuệ thiếu cái niềm tin dựa trên cái cơ sở của chánh kiến Ờ, mà chánh kiến là cái gì chánh kiến gồm có hai một là tên rằng mọi sự ở đời do duyên mà có à, do duyên mà có thí dụ như mọi hỷ lạc do duyên lành mà có do duyên thiện mà có mọi khổ ưu do nhân ác mà có à, đó là mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi cái thứ hai là đã có rồi phải bị mất đó là chính kiến nói gọn còn chánh kiến nó rộng thì nó thêm cái thứ ba nữa à, cái thêm cái thứ ba nữa à, đó là thật cái thứ ba nữa nó, nó đi ra từ hai cái đầu nhưng mà có nhiều người không có nói họ không có nghĩ ra nó khổ vậy đó cho nên thường tôi chỉ kể hai thôi kinh chỗ có chỗ kể năm có chỗ chỉ kể có hai thôi à. nhưng mà ở đây tôi thấy mấy vị đơn nhiều quá đi cho nên tôi mới kể cái thứ ba là cái thứ nhất là mọi thứ do duyên mà có như là thiện ác buồn vui cái thứ hai đã có rồi phải mất vậy cái đầu tiên là chánh kiến về nghiệp lý cái thứ hai là cái chánh kiến về tam tam tướng đã có rồi phải mất rồi cái thứ ba chỉ có cái cái cái sự chỉ có cái nếp sống tứ niệm xứ mới giải quyết được cái thiện ác buồn vui tức là sống chánh niệm ấy, sống bắt chánh đạo ấy. Ừ. tức là cái, cái, cái, cái ba cái cái chánh kiến này nó nếu mà nói gọn là nó nó chính là cái trí tuệ trong bốn đế thì gọi là chánh kiến nhớ nha ừ, chánh kiến trong trong bốn đế thì gọi là chánh cái trí tuệ trong bốn đế gọi là chánh kiến như vậy chánh tính là cái gì chánh tính là cái niềm tin mà dựa trên cái trí tuệ ấy cái trí tuệ ấy cái tuệ ấy là cái trí tuệ mà trong bốn đế nha trí tuệ trong 12 duyên cởi trí tuệ trong tam tướng nha thứ nhất là mọi sự đời do duyên mà có tất cả khổ lại lạc cũng do duyên thiện ác mà có thứ hai có rồi phải mất cái thứ ba muốn hết khổ thì đừng thiện ác nữa khi không còn thiện ác thì không còn khổ khổ lạc mà không còn khổ lạc thiện ác tức là niết niết bàn bây giờ ghi nha mọi khổ lạc đều do nhân thiện ác mà ra khổ lạc nào cũng là vô thường vô ngã muốn hết khổ lạc thì xong đầu tư thiện ác nữa cái gì có hiểu không chứ nó khổ là là, là, là ghi mà mới hiểu hay không mới ghê này chứ nha yeah khổ lạc nào cũng một tội ngạ muốn hết khổ lạc thì không đầu tư thiện ác nữa rồi nó vậy đó nhớ nha thì cái đó gọi là tránh chính kiến mà cái niềm tin nào mà dựa trên trí tuệ ấy thì niềm tin đó mới được gọi là chánh tính nha mà cái người không có chánh tính thì được gọi là bất tính bây giờ các vị hiểu chưa ta alo rồi xong luôn là thiếu chánh tính chánh tính là niềm tin dựa trên cái trí tuệ bốn đế nó ghi dây mà không hiểu thì tôi là quý vị tôi chết lâu lắm rồi nha bất tính là thiếu chánh tính rồi cái bất mà mà mà mà chánh tính là niềm tin dựa trên trí tuệ bốn đế đó nó phải ra như vậy đó chứ còn nó đơ đơ nhìn nó nó, nó nản lắm rồi vì tiếp theo là không tàm không quý tàm là gì tàm là thẹn <clears throat> ở trong tiếng hán á <coughs> xin lỗi ở trong tiếng hán nó cũng có chữ liêm sĩ liêm là sạch sĩ là mắc cỡ ừ, liêm sĩ cái đây cái gom chung nghĩa là biết thẹn thì nhiều vị đó họ cũng muốn lắm mà muốn dịch cái chữ chữ tàm này là chữ liêm sĩ thì tôi đã lên tiếng tôi nói dạ, con lại bố không nên bởi vì cái chữ liêm sĩ mà trong cái tiếng hán và trong cái văn hóa trung quốc cái nghĩa nó nghèo lắm liêm sĩ nghĩa là biết thẹn khi mà mình làm cái chuyện bậy bạ ờ, mà theo cái quan điểm đạo đức xã hội theo cái quan điểm văn hóa bày đàn của nhân loại ừ thì cái đó được gọi là liêm sĩ tức là biết hẹn khi làm cái chuyện bậy mà cái bậy ở đây là dựa trên cái gọi là cái cái là cái tiêu chuẩn cái chuẩn mực đạo đức của xã hội mà nó khổ một chỗ là cái xã hội của của do hồi giáo nó không phải sống giống cái xã hội của cơ đốc mà xã hội cơ đốc thì nó không giống cái xã hội của phật giáo mà xã hội của phật giáo thì nó không giống cái xã hội của cộng sản xã hội cộng sản vô thần thì lại không giống cái xã hội của tư bản của dân chủ khổ vậy đó nhớ nhà nó cứ khác nhau hoài vậy đó trong khi đó cái chữ tàm ở đây trong đạo Phật cái nghĩa nó không có nghèo như vậy mà nó có nghĩa là biết thẹn trước cái bậy của tam nghiệp nó còn ghê hơn là là cái chữ liêm sĩ vì liêm sĩ nó chỉ biết thẹn khi mà mình mình bậy ờ, trong cái quan điểm xã hội trong cái quan điểm văn minh nhân loại thôi nhưng mà riêng về cái tàm ở đây á, nó có nghĩa là biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp là sao có nghĩa là chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà nó tào lao là mình cũng biết thẹn tôi nói không biết bao nhiêu lần mình có là con giàu đi nữa nhưng mà ít nhất dội cái cái bất thiện này nó có hai cách cái bất thiện mà tối mình về mình đứng trước gương một mình mình mình nhìn mình không có khinh mình nó khác nó có những cái bất thiện mà mình nhìn mình mình mình, mình muốn ói luôn cái đó nó khác mình là cái thằng lừa đảo lật lọng đó, nó khác còn mình là cái thằng tham ăn mê ngủ nó khác cũng là bất thiện mà mỗi cái bất thiện nó khác ừ, nhớ nha thì ở đây á cái tàm ở đây nó có nghĩa là biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp có nghĩa là một cái suy nghĩ mà nó hèn quá đó, làm cho mình biết thẹn à, mình biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp nha à, bạn với cái cái bậy của tâm nghiệp thì cái đó mới gọi là tàm chứ không phải là liêm sĩ của ngoài đời nhớ là ơn nhớ cái liêm sĩ ngoài đời nghĩa nó nghèo lắm có nghĩa là anh phải nói phải làm cái gì đó mà, mà nó được xem là bậy theo cái chuẩn mực đạo đức văn hóa của xã hội văn hóa bày đàn nha còn cái tàm đây tức là anh biết thẹn trước cái bậy của cả tam nghiệp tức là kể cả một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình nó hèn quá nó tội quá anh cũng biết thẹn nữa nha rồi quý là sao ta quý có nghĩa là biết sợ biết sợ trước cái bẫy của tam nghiệp tam là biết thẹn rồi cái này là biết sợ bởi vì mình biết rằng à, một cái hành động một câu nói mà tội lỗi thì nó để lại cái hậu quả cho ai ta cho mình còn một cái suy nghĩ bậy bạ mình cũng sợ là bởi vì đừng coi thường một suy nghĩ thoáng qua trong đầu là vì sao vì nếu mà các vị nghĩ rằng cái này chắc phải ghi nè nếu câu là phải thuộc lòng nghĩ rằng à, nếu nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu không có gì đáng kể <clears throat> thì việc ta niệm phật à, hay thiền định thì sao à, cũng đều là trong đầu muốn nghĩ mũi giảng được có gì quá các bạn có hiểu này không ta các bạn có hiểu này không ta alo bởi vì nhiều người họ nói rằng à, bố thí là anh phải cầm cái gì anh đưa ra chứ anh nghĩ trong đầu không có được anh nghĩ trong đầu thì đâu gọi là bố thí cái đó đúng nhưng mà đừng có thấy đó là đúng rồi cho rằng mình có thể tu mọi thứ tu trong đầu không cần nó tạo nghiệp là sai phải có những cái việc anh phải làm ra tay ra chân ví dụ như anh muốn thuyết pháp thì anh phải nói ra miệng anh muốn tính pháp thì anh phải giấu cái tai lừa của anh ra để anh nghe thì mới gọi là tính pháp nha nhưng mà đừng có nghe như vậy rồi coi thường cái ý nghiệp tức là những cái suy nghĩ trong đầu bởi vì mình niệm phật cũng niệm bằng cái suy nghĩ vậy đấy mình thiền định mình cũng là mình cũng tu trong cái đầu mình vậy chứ mình đâu có tu tay tu chân đâu nha cho nên đừng có coi thường cái ý nghiệp cho nên một cái người có chữ quý đây nghĩa là gì quý đây là biết sợ biết sợ trước cái nghiệp trước cái bậy của tam nghiệp đó có nghĩa là họ thấy họ thấy họ còn sợ khi phải làm cái chuyện hại mình hại người họ, ờ, họ thấy biết sợ khi mình nói một cái điều hại mình hại người làm tổn thương người làm cho người phải đổ máu phải rơi lệ họ không có nói và bây giờ qua tới suy nghĩ ờ, họ cũng biết cái suy nghĩ này nó sẽ là nền cho hai cái thân và khẩu nghiệp nhớ nha và chưa hết theo trong Adidam cái suy nghĩ bậy hay là tốt nó thấy nó thoáng qua nhưng mà nó sẽ trở thành nó là thói quen cho kiếp sau mà mình không có lường được trước mắt là thói quen cho kiếp này nha cái suy nghĩ đó mà mình không có bỏ đó ví dụ như mình hay nhỏ mọn mình hay mình hay xin lỗi nói đừng có giận nha mình hay có cái tâm làm bà mình hay tò mò hay mình hay để ý mình hay lúc chút lúc chút lúc chút mình tưởng mình không có ngờ cái đó mình làm nó dở ẹt bởi vì người ta mang cái hình hài đàn bà người ta có quyền xấu khác uh vì họ mang cái hình hài đó mà không xấu thì uổng họ phải xấu cho đúng đúng bài bản thì mình đừng có đụng tới họ nhưng mà mình đang ông nó khác chứ nha và một người nữ mà muốn làm đàn ông thì cũng phải biết bỏ tâm đàn bà có nghĩa là bớt thích những cái rẻ tiền hình thức và cũng bớt ghét những cái không đáng để quan tâm nha thì phải như vậy mình là đàn ông còn này anh muốn làm đàn ông anh thích những cái mà tào lao nó vô ích vô nghĩa vô duyên mà anh muốn làm đàn ông mà anh đi bận tâm anh ghét những cái ghét cái này ghét cái kia chỉ vì nó mặt đẹp hơn anh chỉ vì nó có giọng nói hay hơn anh chỉ vì nó có một chút may mắn trong tình cảm hơn anh thế là anh ghét nó cái chuyện đó nó có đáng nha yeah đó, ờ, cho nên đừng có coi thường cái suy nghĩ coi chừng nó chính những cái suy nghĩ trong đầu của mình nó, nó tạo ra nhiều cái chuyện động trời mà mình không biết ví dụ như cái nghiệp nghiệp mang thân nữ thì 90 phần trăm là từ cái nghiệp ý ra nha. yeah, 90 phần trăm là do nghiệp ý ra nghĩa là anh mới mang cái tâm thức của một người đàn bà đó anh mới mang cái hình sau này anh mới, mới có cái hình hài của đàn bà nha nhớ cái đó quan trọng lắm biết cái đó mới teo nha cho nên cái chữ quý đây nó gồm có hai có bốn đó là một là sợ lương tâm cắn rứt hai là sợ tiếng đời dị nghị ba là sợ pháp luật trừng trị bốn là sợ kiếp sau xa lạ nha bốn cái này cộng lại là quý nếu có hiểu không ta alo là không có tinh tấn à, thì cái này là ở trong kinh nó có giải thích đàng hoàng lắm để mình cái đầu nó nó lừa nó, nó bò quá mình mới học ở trong lặp lặp lặp là đâu ta ở trong ờ, phúng tụng và thập thượng của trường bộ kinh nha phúng tụng và thập thượng của trường bộ kinh ừ, thì có thể phải địa chỉ mới được chứ ừ. thì ngày sau đạo phát ngày có nói là, là mình có nhiều cái lý do nên mình làm biến lắm sớm quá trễ quá nóng quá lạnh quá đói quá khát quá đi xa mới về và mình sắp đi xa đây là những cái lý do để mà mình lười biếng nhớ nha à, mà trong khi một cái người à, trong trong cái đó là trong trường bộ còn trong tương ứng ấy, thì vẫn dạy đến này một cái tỷ kheo mà luôn luôn tu tập với cái tâm trạng của cái người mà họ phải phủi cái lửa trên tóc tóc mà nó bị, bị, lửa mà nó nó rớt trong tóc nó phổi lẹ là phổi khẩn trương rốt ráo cấp tập như thế nào thì một cái vị tỳ kheo cũng phải tu tập giống như sống phải, phải hành động bằng cái tâm trạng mà nó ráo riết nó quyết liệt nó khẩn cấp khẩn trương như vậy nhớ nha ừ. à, khi mà mình đã có cái chuyện đó mình quan tâm thì mình không có tà tà còn ngài là Phát ở đây ngài nói là có những cái lý do để một cái người phạm thích lười biếng sớm qua trễ qua nông qua lạnh qua đói qua khát quá và sắp đi xa hay là đi xa mới về đây là những cái lý do mà còn mình có ví dụ nữa hình như mình sắp bệnh nghỉ mình bệnh mới hết nghỉ mình mới vừa làm công việc xong nghỉ sắp mình sắp làm việc nặng nhọc nghỉ coi như là rất nhiều lý do để mình lười biếng thì cái đây trường hợp này nó được gọi là điên nha nhớ nha nhớ cái này đồng, tập thượng nhưng mà là tôi nha ừ, mình lấy kinh giảng kênh rồi tiếp theo thất niệm thất niệm là gì ta thất niệm là cái là không gọi là gọi là không thường xuyên sống với chánh niệm thì gọi là thất niệm uhm, thử đi trong rừng thử đi thử bữa nào mà mình có thời gian khỏi phải đi làm á thử ngày nha thử ngày tại nhà nếu được còn nếu nhà mình mà nó nó, nó, nó, nó giống cái chuồng thú quá nó ồn quá nè thì đi về chùa kiếm nhà bạn còn không nữa chung cha nó vô cái rừng cao su cũng được nữa nha sống chánh niệm một ngày tôi là chuẩn bị một túi thức ăn mà tốt nhất là đủ thêm bạn bạn đồng tu đồng chí hướng nha kiếm một cái xó rừng nào nói chung đó Đấy không để đồ ăn đó, tôi bài cho treo lên lên, lên là những rừng thú kiến chuột dán rắn không có tốt treo lên một bình nước với miếng thức ăn trưa trái cây đồ tráng miệng xong xuôi ai nếu được à, nếu được thì tạo vô một cái bếp nhỏ nhỏ để mình buồn buồn nấu nước sôi rồi đó thí dụ như vậy xong là nguyên ngày sống chính niệm nhớ nha sống chính niệm người ta đi camping còn mình phải camping mà mình gọi là sống gọi là tránh niệm giả ngoại Tức là đi đứng thong thả từ từ, từ từ ngồi xuống phủi quét cái đám lá khô, trải cái tấm nó ra ngồi mà làm từng việc bằng cái sự tỉnh thức nha đi lụm mấy nhánh củi khô nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại đem ra ngoài trống như đốt rồi rừng cao su nó nó nhốt thấy bà này nha đem là chỗ nào nấu nấu được nhấm một bếp lửa cũng mừng chính niệm bỏ cái ấm lên xuống xuống lấy nước lên nấu rồi rồi bắt đầu nấu cơm nấu mì gì đó ba miếng trà thông thả tất cả là mình chánh niệm hết uh-huh, chánh niệm hết rồi đến trưa cái mắt hai cái giọng như nằm dưới rắn nó đạp thấy bà nội nó chưa đắt là đã tạch rồi nha ra lên giọng nằm ừ. lên nhổng nằm cũng mừng chánh niệm rồi mai chiều rảnh rồi thả chân xuống đi kinh hành trong đó từng bước đi là chánh niệm thử một lần nó đã lắm cái chánh niệm nó hay chỗ này khi mà anh sống bằng chánh niệm anh nhận ra rất là nhiều chuyện mà đó giờ anh không thấy tôi ví dụ về thân xác đó đi khi mà anh sống chánh niệm trăm phần trăm anh mới nhận ra rằng anh có vấn đề ở đâu ở eo ở hông ở vai ở cổ ở hai thái dương ừ, nặng nhiều ở tim có cái gì đó mà nó thốn thốn nó sốc sốc nghĩ với bụng biết hết lúc đó mình mới thấy cái thân này đúng là của nợ cái gì biết không nó là của nợ gì biết không tại thất niệm mình thấy bây giờ qua tới cái tâm hồi vui hồi buồn hồi thiện hồi ác hồi sướng hồi khổ nhưng mà nếu mà coi kỹ lại đó thì cái buồn nó nhiều cái vui cái khổ nhiều hơn cái sướng và cái ác nhiều cái thiện tin tôi đi tin tôi đi yeah thì lúc đó mình nhận ra nhiều cái chuyện đặc biệt lắm ồ oh, thì ra mình là vậy và khi mình thấy mình là như vậy cái ý niệm mà tôi và của tôi nó giảm đi nhiều lắm nó giảm đi nhiều lắm chỉ đầu tiên mình qua đó mình thấy cái thân này của mình đúng như vậy đúng như vậy ngoài gọi là không kể cái chuyện mà gọi bị tấn công từ bên ngoài đó là tai nạn là bị người ta thanh toán ám sát chưa kể nha chưa kể những cái tai bay quả gửi từ bên ngoài ập vào chỉ kể từ bên trong nó không nó bệnh một cái là kết thúc mà cái chuyện nó diễn ra trong vòng có tích tắc 3 phút là xong xong một kịp người, nha đó là nói về thân rồi nói về tâm đó, thì âu thôi đủ thứ vấn đề hết cái thân này xử lý mình nói chung là mình quan tâm đến danh lợi tại tại vì mình chưa có một lúc nào mình chịu ngồi xuống để mình thấy rằng cái thân tâm này thật sự phải của mình ở đây tôi không phải làm con két chùa tôi nói mà đó là thật sự nó dễ ẹt cái gì biết không nó dễ ẹt muốn cho nó mắc cái dễ ẹt dễ lắm nha ở đây mà ai mà đi Honda thì biết mình cán cùi bắp hoặc là cái thằng thằng nào nó đi trước mình nó cán cùi bắp ta lá nó trao nghiêng một phát mà ngoài xa lộ tốc độ cao là xong thằng đi trước cán đinh là mình phía sao mình đi ngang là rước nó luôn à, một cuộc hôn phối giữa xa lộ nha một cuộc hôn phối giữa xa lộ chứ cần nó bị là nó sập ổ gà nó bị cán đinh một phát là mình sao mình nhào đó là hai đứa thành một nha trên trời đó thì không biết có làm chim liền cánh không chứ dưới đất thì tôi thấy hai đứa làm cây liền cạnh rồi đó nha đó, rồi ăn uống ba cái đồ độc hại ác thuốc trừ sâu phân bón tùm lum coi như là nó, cái đời sống của các vị nó rất là mong manh muốn chết nó dễ ẹt à, nha phải của mình này phải của mình cái thân mình có thể bị cái mẹ của mình hoàn toàn có thể bị quyết định bởi những cái thằng không có ra gì hết nha đó là cái mẹ của mình còn cái tâm của mình thì phải nói là mình đâu có muốn buồn mình đâu có muốn lo mình đâu có muốn giận đâu nha nghĩ kỹ có đúng không đừng có Vâng, không cần phải bận tâm cái thằng nào đang nói mà hãy bận tâm nó đang nói cái gì nha nhớ cái làm ơn lòng của người khô một chút nhớ đó. không cần bận tâm cái thằng đang nói là ai mà hãy coi nó đang nói cái gì nha thì các vị cứ để ý một chuyện cứ sống chánh niệm cứ sống chánh niệm để thấy thật ra mình xấu dữ lắm nha mình sống mình xấu dữ lắm cái tâm mình ác dữ lắm cái thân mình là coi như khổ triền miên mà cái tâm mình nó, nó xấu dữ lắm nó hèn nó tồi trong từng phút như vậy nha nó hèn lắm mà khi mình thấy cái thân này là cù du mà cái tâm này nó, nó tồi tệ đó thì cái tôi của mình nó bớt đi nhiều lắm nha chính vì có một thời gian rất là lâu mình cứ ngồi mình dệt mộng mình ảo tưởng về nó mình thấy mình là một cái gì đó hay lắm hay lắm không ngon lắm thì từ đó nó mới là sinh ra đủ thứ sự hết các vị biết là, là, là, là, là, là, là, là, là, là trong kinh Đức Phật ngày giải là một tỷ kheo phải nhớ rằng mình á, giống như một con cua gãy càng một con bò gãy sừng một cái người nô lệ vậy đó bằng cái tâm trạng đó, đó thì mình mới có thể chịu nổi được sự trà đạp của cuộc đời nha và biết bao nhiêu bậc hiền thánh trên đời đông và tây đông và tây nha đều dạy mình tâm trạng tử tù là cái thứ tâm trạng tốt nhất để ta thành nhân cái câu là phải ghi nhất để ta thành nhân nghe rất là kỳ tâm trạng tử tù là tâm trạng tốt nhất để ta thành nhân có nghĩa là sao mình biết là rằng là mình đã bị tuyên án tử rồi sắp dựa cột rồi sắp bị là ngồi ghế điện sắp bị chích thuốc độc trong vòng không biết là tháng nào nhưng mà trong năm nay này là coi như kết thúc thì bây giờ mà có nó đứng trước phòng mình mà nó có chửi cha mình đi nữa thì tôi không biết quý vị sao chứ tôi biết nhiều người đó nó nguội ngắt là nó nguội lạnh này nha <coughs> nguội lạnh này bây giờ mình có lại mình kêu nó mình cho nó 50 tỷ thì nó cũng nguội ngắt rồi cái gì cái gì biết ghê lắm tôi đọc báo tôi biết tử tù ở Việt Nam ấy là đa phần là đêm thức mà ngày ngủ là tại sao nó bắt cái trớn từ những ngày đầu nó bắt cái trớn từ những ngày đầu lâu ngày thành nếp những ngày đầu nó vô thì nó, nó có những vô đó thì nó phải biết một chuyện là các cái cuộc đi trả án tức là đi xử xử tử đều được thực hiện vào lúc rạng sáng à, cho nên mà nó mà nó khổ chỗ là nó không được báo trước nó không được báo trước nó chỉ được báo phút cuối thế thì như đêm nó đang ngủ không bố rồi sáng là có người tới gõ cửa đó nó bây giờ bữa nay đi trả án là nó ra trời còn tối thui vậy đó nó ra đây mình cho một cái mâm này trong đó là tôi thấy có chụp hình đó thấy một cái bánh bao một chai nước ngọt với hình như có cái trẻ táo trẻ chuối gì đó đó à, xong à, là, là nó đem ra mà có nhiều tên nó rung bắn lên nó, nó tiểu trong quần luôn kìa biết không hồi đó nó lung anh nó giết người nó đâm nó chém coi như không có tiếc tay mà bây giờ khi mà nó bị sóc nách đem ra là cái thời mà còn bị bị giữa cọp hoặc bị bắn sóc nách là nó như cọng bún nó nhũn người ra mà nó khóc có đứa là nó khóc có đứa là nó xỉu luôn còn có đứa nó đi nó năn nỉ công an ông công an mà dắt nó, ông ông tha cho con mà lúc đó nó chỉ xin một cách phải nói là mất trí nó đờ đẳng nó xin chứ còn cái anh chàng công an mà anh công an mà dắt đi anh, anh đâu có quyền lúc đó chỉ có chủ tịch nước thôi nha chỉ cái chủ tịch nước là cứu anh được cho không ai cứu anh biết à, đâu có lớn giờ đó đâu còn tránh án ờ, luật sư gì cứu nữa nhưng mà lúc đó anh quýnh lên rồi thì anh chỉ kêu là ông mơ tha cho con nói cho nó bớt sợ nhưng mà ra tới nó nhũn ra thì ra nó nó trùm cái khăn nó cột sóc ngược lên là nó trùm khăn là bắt đầu là một hai ba là nguyên vùng đám nó nó nó, nó nhắm mình nó phơ thôi nha mà tại sao tôi chịu khó tôi kể kỹ như vậy tại sao tôi chịu khó tôi kể như vậy các vị đừng tưởng tôi vô ích không phải vô ích đâu tôi cho các vị thấy ờ, những cái thằng tù mà nó biết được cái chuyện mà tôi vừa kể nó sống bằng tâm trạng ngộ lắm nha thì mình cũng vậy khi mình biết mình là một bệnh nhân ung thư kỳ cuối không ung thư kỳ cuối mình biết mình là một cái tên tử tù thậm chí mình biết mình là một cái mình nghĩ mình là một cái người đang bị truy nã ờ, đang bị kẻ thù truy sát pháp luật truy nã đang là bệnh nhân giai đoạn cuối đang là kẻ tử tù sắp thi hành án nha thì đây là những cái hạng người mà coi như họ cái khả năng chịu đựng của họ rất lớn rất rất lớn và cái niềm đam mê vớ vẩn không còn nữa nhớ nha nhớ nha khả năng tha thứ bao dung rất lớn khả năng chịu đựng rất lớn và còn những cái bao thứ đam mê hưởng thụ vớ vẩn không còn nữa là vì sao là bởi vì họ đang đối diện với vấn đề cực lớn của cuộc đời họ nhớ nha cái này nhớ thì một cái người mà muốn tu hành cho tới nơi tới chỗ cũng phải sống bằng tâm trạng đó là sao ta sống bằng cách nào sống bằng cách lần lầy phải luôn luôn nhớ rằng sống nay chết mai đừng có tin vào cái phán xét của bác sĩ nói anh còn khỏe điều đó ta còn sống lâu sai bét là bởi vì nó có trường hợp thế này các vị biết khám định kỳ không có cái ông đó là coi như tháng là 6 tháng ông đi một lần mà nó xui cho ông là cái lần đó ông đi khám xong rồi ông về cái bệnh nó mới phát mà ông không biết mà ông mới vừa đi khám định kỳ từng rồi nè bác sĩ nói ông ok nhưng mà nó xui cho ông là họ đâu có khám được cái cái là cái tiền triệu chứng họ đâu có khám được trừ trường hợp là bác sĩ quá giỏi hoặc mình quăng là một số tiền quá lớn người ta mới làm kỹ thôi nha chỉ còn đa phần nó vô người ta làm gì tôi, tôi đi vài tôi biết mà thì ờ, đo máu phân nước tiểu tim mạch hạ họng ra a a o o rồi nó rồi xong móc rồi nó dạch lô ta rồi nó rồi nó kiếm bà cố nó động rồi xong đuổi về à, cái nào nó thấy gì kỳ kỳ thì nó mới phá còn không thì nó cứ đè ra ai con ô đi con dạch lỗ tai dạch lỗ mũi không banh con mắt mày ra rồi thử phân nước tiểu xong đuổi về chỉ về rồi khi ống về được có những tầng lệ là bệnh nó phát Đấy. cho nên không có một cái thầy bà bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng quý vị sống được 90 tuổi trên nha cho nên kể từ hôm nay cứ nhớ chừng nhớ nhớ ờ, nhớ là mình có thể đi bất cứ lúc nào đâu và cái mạng sống của mình dù mình kỹ cách mấy nó chỉ có 50 phần trăm thôi còn 50 là những cái yếu tố từ bên ngoài đánh vào nha nhớ nha ta chỉ có thể tự liệu cái mạng của ta đó, maximum tối đa là có 50 thôi còn 50 là từ bên ngoài đánh vào như thức ăn nè dưỡng khí nè tai nạn nè lặp lặp lặp lặp lặp mình khó nói lắm nha rồi rồi tiếp theo đó như là đầu tiên là bất tính là thiếu cái chính tính nè thứ hai nữa là cái gì ta thứ hai là không quý không tàm ba là biến nhát bốn là thất niệm à, cái thất niệm đó cái thất niệm nó mới cái, cái ác đó sống không có thất niệm sống không có chánh niệm ấy. thì mình không có ngờ là mình khổ dữ thần như vậy mình không có ngờ là cái tâm mình nó bất thiện như vậy khi mà ta luôn luôn ý thức được rằng mình thân này luôn khổ tâm này luôn bất tịnh hoặc quán chiếu cách khác thân này luôn thân này thương chiều hòa xấu tâm này thường gây nhân xấu nhớ nha nhớ cái cách niệm này nha cách này rất là quan trọng cái này là thần chú rồi biết không để nè thân này thường chịu thân này thường chịu quả xấu tâm này thường thường chứ phải tường là ơn viết chừng cái này chứ cái này chữ thường ừ thân này thường chịu quả xấu tâm này thường gây nhân xấu chỉ nhớ bao nhiêu đó là đủ tu rồi <coughs> không có cần phải niệm cái gì hết nha mới cần à, cứ là cứ đi cứ đi biết là đi đứng biết là đứng à, nằm ngồi làm cái việc mà nó đang đi đang đi đang đi đi biết là đi biết, đi rất rõ biết rất rõ tín niệm nha đi biết là đi lúc đang đi như vậy có một cái tâm bất thiện là gì ta là tham là sân là si là ganh tị bổn sẽ ghen ghét tị hiềm người ta giỏi người ta sẽ gọi đích danh cái đó là cái gì cũng mình chốt mình không cần nha mình đi biết mình đi mà chỉ cần có cái tâm bất thiện nên mình chỉ cần phát đi nhân xấu thấy có tâm bất thiện mình nó trồi ra là mình chỉ niệm một cái này. nhân xấu nhân xấu mà đang đi mà nghe nó đau nhất nó khó chịu ờ, thân tâm thì mình gọi là tâm xấu tâm xấu quả xấu một cái là nhân xấu thấy tâm bất thấy cái tâm mà nó bất thiện mình mình niệm liền đây là nhân xấu mà cái thân nó có vấn đề thì mình niệm liền đây là quả xấu cả ngày là ơn niệm dùm hai cái này nha à, cứ thấy tâm bất thiện là ghi nhận đây là nhân xấu thấy thân khó chịu niệm ngay đây là quả xấu cả ngày chỉ bao nhiêu đó thôi nha rồi cuối cùng là cái ác tuệ ở trong chú giải ghi rất là rõ trong chú giải ghi sao ta ở trong cái chú giải kia cái gì ta ác tuệ ở đây có nghĩa là nếp nha pha quan là không có tuệ trong đây ghi rất rõ à, ác tuệ ở đây là không có tuệ chứ không có phải là có cái tuệ nó ác không có phải ác ác tuệ đây là không có tuệ nghĩa là không có trí đó không có trí đây là gì không có trí đây là không có trí trong trong cái lý nhân quả nói phân tích đó, nói phân tích đó là không có trí trong cái nhân quả không có trí trong cái lý tam tướng không có biết được rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có hạnh phúc nào cũng do nhân lành mà đau khổ nào cũng do nhân xấu mình không biết cái đó cho nên mình cái đầu tiên là không biết mọi thứ do duyên mà có thứ hai là không biết rằng mọi thứ đã có rồi thì phải mất Đấy. và cái thứ ba nữa là sống trong ác dứt khoát phải khổ sống trong thiện thì đương nhiên phải lạc mà khổ hay lạc thiện hay ác đều là trong cõi sanh tử muốn không còn sanh tử nữa thì phải nhàm chán cả bốn thứ thiện ác buồn vui nhàm chán ở đây không có nghĩa là mình bỏ cái thiện mà nhàm chán ở đây có nghĩa là sống chánh niệm và chờ đủ duyên để mà chứng thanh chữ chán này nghĩa là vậy đó à, giống như mình mình lớn mình hiểu à, mình được giáo dục à, mình được ăn học mình biết ăn mặc không phải là chuyện lớn nhất trên đời mình biết hồi nào mình biết đạo mình muốn ăn ngon mình muốn mặc đẹp muốn sang muốn chảnh muốn bệnh muốn bao bây giờ mình biết rồi tuy nhiên tuy mình biết cái chuyện ăn mặc nó không quan trọng nhưng mà mình có nên ăn có nên mặc không ta hình như là nên đúng không à, thì hành giả cũng vậy hành giả khi mà hành giả thấy được rằng thiện ác cuộc vui đều là nhân sinh tử tuy nhiên ta vẫn phải làm thiện lánh ác là vì sao vì nếu đủ duyên thì ngay đời này ta chứng thánh còn nếu không thì chính nhờ ta hành thiện lánh ác đời sau sinh ra ta lại có điều kiện để tiếp tục tu học tốt còn đằng này nếu mà bây giờ mà không hành thiện lánh ác thì kẻ sao sinh ra làm dung làm dế làm con người thì nghèo đói tơi tả nội mà vật lộn với miếng cơm minh áo là đã hết kiếp người rồi nha phải nhớ cái đó cái khó nó bó cái khôn ừ. có nhiều người họ nghe cái câu cái khó nó ló cái khôn ở ham họ không hiểu đúng cái khó nó ló cái khôn là trong trường hợp nào khổ quá tới ngày khi kẹt có tự nhiên nó có sáng kiến đúng không kẹt quá thì nó bật cái sáng kiến ra nhưng mà đó là một chuyện khác nhưng mà cái khó nó bó cái khôn là nghèo quá đó. cái đầu nó bị đơ có trường hợp nó có cái người đó hoàn toàn có thể là một thi sĩ lớn một văn sĩ lớn một nhạc sĩ lớn một diễn viên ngon lành lặp lặp lặp lặp nhưng mà bây giờ lại trước mắt là nó không được ai đỡ đầu nó đói như chó vậy đó nha tụi nó ăn là phải đi bán vé số chỗ nằm chỗ, chỗ ngủ không có che mấy miếng ni lông ngủ với gầm cầu ngủ trong cái số ổ trụ bệnh không có thuốc uống áo rách tả tớ cầm cọc giấy số đi bán thì đừng được nó khổ như vậy thì hỏi vậy chứ nó tu rồi tu cái gì hả làm sao người thiền phải buông hết mà đi thôi chứ còn mà tiếp tục sống vậy làm sao mà thời gian đó mà tĩnh tâm quý gì nha cho nên á ừ, cho nên ở đây phải nhớ đó là cái cái cái trí tuệ đó, nó gồm có hai một đó là à, trí thấy rằng thiện ác buồn vui đều là thế giới của nhân duyên mọi thứ do duyên mà có thứ hai mọi thứ có rồi phải mất tuy nhiên để có cái trí thứ ba tuy thấy mọi thứ đều vô ngã vô thường nhưng ta vẫn phải tiếp tục hành thiện lớn ác để vì hai lý do một đủ duyên chứng thánh đời này thì thôi nếu vô duyên không đủ phước ba la mật để chứng thánh thì ít gì ta cũng dọn đường cho kiếp sau tôi thù nhất là mấy người trong râm trong mấy cái, facebook đó. vô nổ nói thế cái gì đó, tu là không có cần quả nhân thiên tu là không cần giàu tôi thù nhất cái đó dốt như chó mà cứ thích làm làm thành tiên nha khổ quá đúng mình tu mình cũng cần sung sướng nhưng anh phải có phước báo để anh sinh ra anh làm ơn anh có cái trí thông minh một chút chứ anh đơ cái đầu anh quá anh học cái gì nha anh đơ quá nha rồi anh phải có chút ít phước báo để chỉ cái thân anh đừng có bệnh bệnh ngằn ngặt ngằn ngặt đời ngày này qua ngày khác cũng khổ nghĩa là anh phải có sức khỏe anh phải có cái trí thông minh là chưa hết anh phải có cái tí phước để anh không phải vật lộn với miếng cơm mình nào nha được chưa anh phải có phước anh mới tránh được những cái quả lắc nhặt lặt chặt ví dụ như là bị du oan nè bị đối xấu nè bị đủ thừa nè mà những cái nghiệp đó đâu nó ra nó do cái nhân ngược lại ví dụ như tại sao mình bị như vậy tại sao mình bị cái đó ta tại sao mình bị người ta nói xấu tại vì đó mình tự nói xấu người khác mình tự đâm thọc đó, mình đừng có ý hại người bây giờ nó quả nó trổ ngược lên mình đó nha cho nên là mình phải lánh né hành thiện để đời sau khi mà gặp được chánh pháp là coi như mình có đủ trí để mình hiểu cái điều không ai hiểu có nhiều khi vì một đám đông ai cũng hiểu chỉ một cái thằng không hiểu tôi sợ nhất là cái mẹ nó không ít nhất là chỉ một thằng hiểu trong khi không ai hiểu cái đó nó còn đỡ còn cái thứ mà ai cũng hiểu chỉ một thằng không hiểu là cái đó chết cha luôn nha rồi cái thứ hai cái, cái trí tuệ mình đó, nó không có được phát huy đúng mức là bởi vì mình nghèo quá mình bệnh nhiều quá không bệnh nhiều quá hoặc là xui xẻo trong cái đường gia đạo không? lận đận trục trặc trong cái tình duyên hôn nhân không? nó không ra gì hết thà là độc thân suốt mùa kháng chiến để quẩn tu hành còn không nó có mấy âm nó ra hồn không còn nếu mà xui mà lấy những cái thằng chồng của con vợ mà tào lao thì mình cũng có đủ cái điều kiện để mình bỏ mình đi còn <coughs> tôi ớn nhất cái thứ cổng nó về mà ở không xong mà buông không được thì mình không đủ phước á rồi phải lệ thuộc cái đứa phải tựa nhau mà sống ăn là trở mặt chửi với nhau banh xác như cái địa cục trần gian chén bài về bài rồi thì cứ ngày ra ngày ngày vào ra chạm mặt thì hụt đẻ con đẻ xong rồi đánh lộn đánh rồi chửi gây mày tao tút tiểu xong rồi cứ đánh đá mà suốt mùa như vậy khổ quá không cho nên cái trí ở đây là chỉ trí ở đây là thấy thiện ác buồn vui đều là vô ngã vô thường đều là nhân sinh tử nhưng ta cũng phải lánh ác hành thiện để mà có một cái cuộc sinh tử cho nó ok một chút ok thì nghĩa là sao không phải để hưởng mà ok đây có nghĩa là có đủ điều kiện khi mà gặp được chánh pháp gặp gỡ được chư phật nha Đấy. Đấy uh, giảng được có hai kinh là nó hết thời gian rồi nha hai kinh cho nên là chúc các vị một ngày vui oh, vô cùng xin lỗi bà con à, ngày mai là chúng tôi có việc chúng tôi không có uh, giảng được nha yeah, không có giảng được ngày mai thì ngày mai chúng tôi bận và chúng tôi sẽ giảng bù sẽ tìm cách giảng bù chưa biết bù ngày nào nhưng mà uh, bù đang phải là cho quý vị mà là cho tôi đi khi bù như vậy thì cái cái cái cái bài cái bộ kinh sẽ đi nhanh hơn uh-huh. mà không biết có không biết là chắc không biết là nó sắp chết hay là sắp đắt mà không biết mà chắc sắp chết thì nhiều hơn cứ sợ không đủ thời gian thì biết không không đủ thời gian mà khi mình giảng mà giảng cần mẫn trí thú thì một bài kinh mình giảng rất là chậm còn giảng lướt lướt lướt giảng phát phát phát phất thì, thì nó, nó, nó, nó, lòng nó không có yên nha ừ, giảng không có yên với cái hai nữa là khi mình nghĩ cái chuyện sau này mình sẽ in lại mấy cái bài giảng ấy. thì bây giờ mình phải giảng kỹ để mà mốt mình đỡ cực không mình chỉ cần cắt cắt cắt cắt cắt cắt ok và dĩ nhiên bài giảng của tôi thì tôi cắt chứ còn bữa tôi mà quý vị đi cắt giùm thì nó khổ lắm nha tôi năn nỉ đừng có làm gì nữa bởi vì con tôi đẻ ra nó có bị sức môi thì cũng là con của tôi chứ cái tự nhiên đẻ ra cái gì dứt lên tay bà mụ cái gì đem đi qua bên nam hàng cái gì chỉnh sửa tùm lum tà la hết rồi thì về đưa cho tôi tôi nhìn không biết ai tôi khó chịu lắm nha rồi mà chưa kể khi quý vị đưa lộn con ông hàng xóm nữa là còn mệt nữa ok chúc các vị một ngày vui một đêm an lành vô lượng an lạc và cứ sau mỗi một cái buổi và tính pháp thế này mình hồi hướng cho thân nhân của mình đã quá vãng ví dụ như ông bà cha mẹ anh em bạn bè người là mình thương đó mình cũng mong cho họ được sống trong cái hào quang của chánh pháp của trí tuệ tìm được cái đường sáng để mà đi có được cái tâm sáng để đi đúng đường sáng tìm về cái cội sáng nhớ nha chúc các vị một ngày vui